quay Tôi à? chết lần nào cũng quay lại Tàn nhẫn quá Cuộc sống Sao thế đào sâu hơn Cách đi mai phổ biến Đi không Ồ. về Tao vàng này để làm gì vậy? Ăn, ăn được không? Gì? Táo vàng ăn được, ăn được nó sẽ cho thêm một môn lớp giáp bên ngoài nữa À, nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Ồ ờ đã vậy để sao? mang hai cái chỉ ok ấy da để xíu để xíu đi, mai đi mai một tí à! kiếm tí vào rồi mất giáp mất máu luôn what the hell what the hell ui mình á ngờ này trời má mới mới có cái giáp xong cái bị con nhện cắn mất giáp luôn quá này yeah yeah yeah Ôi Tôi luôn Ôi gì Khoa năm mộ của viên tới kìa <laughs> thôi, trời ơi giấc. <laughs> sao được đứa ơi Ừ. Cái gì? hello hello tôi chào mừng đến với stream ai ai da Kiếm cái giường, kiếm cái giường sao lại mới được. No no no no no no no. Gãy rồi. này này Đúng rồi. Đánh đi. Đánh đi sao Saki này yêu ui ui ui. cái chỗ này để tôi bôi nha. Ui. Chú dân làng rồi, chú thành zombie rồi. Ui không. Để ý trên đầu và mấy câu quả TNT hả? Tôi đặt lâu rồi mà. Sao nó chưa nổ? Nên đặt lâu rồi sao giờ mới để ý vậy? Ôi không, Saki mà cũng bị giết. Cái cái biết cái quả này để làm gì không? Để tôi tăng lực hút quá hàng gì quấy đông quá trời ui Ôi, dường dường dường mang quái bám heo lên quá trời phải đặt giường sao vậy đặt giường bấm chụp phải ra nó nên đặt giường bấm chụp phải không được luôn ê tôi vừa làm một sai lầm cực kỳ lớn ai có sắt không tôi xin bao cục saki TP ở chỗ tôi cho xin ba cục sắt được không? Nhà tôi có nhiều sắt lắm cái nhà mà ngay chỗ sờ bao á. Nhưng mà nhưng mà tôi tôi tôi tôi kẹt mẹ dưới hang rồi Saki. Nhưng mà tôi không biết cái nhà tôi nằm đâu luôn rồi. Ờ, tôi vừa dùng cúp đáo tôi đọc kim cương ạ. Có ai đang ở nhà nhà của Saki không? các bạn qua các bạn qua cái cái hố các bạn phứt cho tôi xuống là được rồi tôi đội ơn các bạn rất nhiều. Ừ. TBS. Vớt rác ra nhiều rác quá ừ. Trời ơi Ô cái này là gì vậy Có của chợ rồi À Tin vài cục thì vừa phá một cục mất rồi Còn hai cục chúng ta chia đôi <laughs> Ơ Sao kia mới xây chỗ này hả Ồ Tính được Đây đây đây Wow, giờ mình phải đi mai và mình không có đồ sắt. Bây giờ tôi mà tìm được khoảng 3 ba quặng sắt là là là đống kim cương này sẽ được xử lý. Có ủa, nãy nãy nãy gì kêu kiếm gì? Sắt hay gì? Ờ sắt, sắt sắt. Không có sắt. Oai. Ôi trời ơi. Ôi đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông à đúng vậy đánh đi Saki quên tại sao tôi phải nhúng tay vô chứ đúng vậy đánh đi đánh đi giết Saki giờ không thấy gì người hầu luôn rồi tôi chỉ xài cái cái điều đá rồi đó trời trong khi lên xài cái cái kiếm kiếm nghe đờ mẹ đồ quá này kiếm nghe đờ với kiếm kim cương có gì khác nhau thấy chưa có kiếm này đờ mạnh hơn mạnh hơn vài liền thôi thấy chưa quay đe tầng cát à à không à. nó vẫn là đất nó một lớp đất khác ăn nó rồi bạn ngon Chú có thể đi mai một đi không trở lại đặt mấy cái lóc này qua ra quá lóc gì à tôi đặt ra cái động nó tự tự rớt luôn tôi nghĩ chúng ta vừa đạt được một cái gì đó tôi nghĩ khá tốt khu mỏ vải Ê, tôi thấy mình không ổn Ủa? Nhiều để để stream của của Di này cái cái hình lên mắc cười quá Lin đưa đấy không phải không phải chú ý đâu nhá đừng đừng đừng đừng à nhìn thấy rồi đúng kiểu đâm chất ác quỷ lên luôn ác quỷ kiểu mấy cái người mà trong dây à, cấp tư bản á quỷ <laughs> vàng nữa nè ê ê dùng vàng cúc cúc quên nó gọi là cúc cúc, cúc đá đào được vàng không tôi sợ đào mất mẹ như kim cương này Hãy sắt đi Không có Hút sắt mà vàng thôi rồi không ờ. sao đằng nào cũng nó cũng sẽ gọi là có một cái gì đấy nó lại chiến tích đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp tớ thì hỏng mẹ cúp đỉnh vừa giờ đào vẫn chưa biết mùi kim cương như thế nào nữa còn cái gì mẹ không hỏng nữa không còn con người không hỏng rồi đi đâu vậy? Hả? Trời ơi Ôi như xây Ô Xây nhà đẹp kia luôn á Tính ra cái nhà khô sơ hơn mà nó cái đền thờ Đại <laughs> Đền thờ, đền thờ để, để Hello Đông Trần nha ui trời tập khắc Ngoan Thật ba, ba đứa con trai Bởi vì mày có bán hoa đó Ấy chết rồi Ôi mình nghe tiếng lava rồi mọi người, chúng ta sắp thành chúng ta sắp thành công rồi. À không, chúng ta luôn luôn là công nhưng mà ở ờ, mọi người ờ, ý tôi. Ờ ờ, ờ chúng ta sắp thành hậu rồi. Không, tôi nghe tiếng lava tức là tôi sắp thành công rồi. Về <laughs> trước giờ chưa thành hậu đó. <laughs> Ai? No, mấy nhóc. Trong nhà Duy có hai nhóc thôi nè. Trời ơi. Ủa gì sao chúng nó vào nhà tôi rồi? À khoảnh nhà, nhà tôi bản quyền đéo to phải rồi đi nó ra chưa? nãy nó đem lính qua chiếm nhà mà đi ra trời ơi à, vãi có nhà không tha ôi không ra kia vì bảo vệ ngôi nhà của tôi mà bạn đây xin <laughs> tôi xin lỗi gần lắm rồi mọi người tôi muốn làm thợ mỏ giỏi nhất cái thế giới này Đen ở đâu vậy quá trời. Ủa? Ủa mình nghe thấy rất là gần mà ủa? Anh ừ, nói tiếng kia đẹp trai thì chuyển lời. Coi chừng nó xuống lên nghe em đó. Chuyển đâu. Không tôi ờ, đào tôi đào theo chiều dọc tôi à tôi không tôi không đào xuống tôi chỉ đào đào sang thôi. Ở đây là đẹp nhất. Đừng có khen người khác. Rồi, đây chơi lại mặt đất à đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi trên này rồi ok no. quá biết rồi nha hello anh him nha chào mừng đến với stream sợ đi nha còn mấy trên này có đậm đặc hơn ạ thôi cuối cùng em về nhà mình rồi anh quá nhà của tôi thế tính ra nếu như mà mình mình mình chỉ cần xác định được là cái chỗ mà chưa có lava là nó ở đâu ấy rồi mình đào lên ấy biết đâu biết đâu nó sẽ ổn con đâu ta con cá ở dưới hang động á slot nhớ đồ nhớ đồ nhớ đồ nhớ đồ đang đi trong trong đồ nhớ đồ qua đây đi điên chợ qua đi làm thợ chính <laughs> thợ chính rồi em <laughs> làm cả buổi được lên thợ chính khổ ai đâu có cả buổi đâu cả tuần mà vãi đi rồi ủa linh kỳ nó có bộ cái cái cái giày Hả? vàng đẹp ấy hả sao có giày vàng đẹp ấy tôi làm chứ ai ủa <laughs> cái đường này của Eddie con nè nãy giờ mình xây nãy giờ mà cái điện thờ cũng chưa hình hình <laughs> nhiều người hướng nội bây giờ mới thấy vẫn chưa thấy cái điện thờ hình hình hướng nội nhỉ lê đến mấy giờ đó chị ừ. Linh Lê tới khi nào xây à, xong cái điện thờ này thì Linh nghĩ Trời ơi ai ai thấy vô hoài vậy <laughs> Cái gì đây Ủa mình à, mình lắp được cái dung nham được hả Saki được, mình lắp à, cái đất mình Tại sao? Dùng khối lắp được. Tại sao? Tôi bất ngờ vì ảnh và Lin lại thế kia. thế thì thế thì thế thì thế mà đã phải nói chuyện với Lin nhá. Tôi không biết là thử. như nào. rồi tại sao ông này lại xây cái điện thờ gỗ ở đây? À, dùng nhầm ra luôn. Đông Đập lại mà không dùng nhầm ra. Bây giờ có một bể dung nham to vãi lìn ở đây và chúng ta sẽ phải lấp nó lại. Chúng ta sẽ tìm cách lên trên và chúng ta sẽ xử lý được. <laughs> sẽ ký chút à. cái gì vậy sao nhắn đây tại sao kỳ đừng có đồ đi đi đi mai mà ôi tại sao kỳ mày đập đá mà sao đi... lên vợ đập đá đập lóc với chân không nhảy lên à. như, như vậy nè để đây không biết đó. <laughs> À. vừa đặt lóc vừa nhảy lên vừa đặt lóc với chân vừa nhảy lên cái hang của mình ở đâu ấy nhỉ? Cái chỗ đấy mình đào đâu ấy nhỉ? được không đâu được Đây nó đặt lóc với chân mình nhảy lên đó đó đó đó đó vừa nhảy vừa đặt lóc với chân á À, hết lóc rồi. để chôn sống lưng dưới đây đi đổ ui hết lóc mà đây nè lóc nè <laughs> Tại sao? Ơ, có cục vàng này sao? Có cục vàng Saki Saki Saki Saki Đâu đâu Đây không phải vàng đâu Đó đập đi đập đi đúng rồi đập đi đập đi Đập đi Để xem ờ, Thôi thì uh, Thôi thì uh, chủ nô bỏ gì thì làm thế đi Đúng rồi Làm đi Mẹ không không mẹ tí cắt mẹ cơm <laughs> ừ. đập cục vàng nữa đi xíu nữa làm cung điện giác vàng Ủa À, điện thờ nè, giác không trời ơi tôi lộn cung điện với điện thờ, oh my god. Cung điện cũng được Mẹ ơi. À, <laughs> gia đình bất ổn. gia đình chào Anh à, anh anh Anh áo tím. Anh Người con người kia là kim cương kìa Ồ, có người xin info phụ hồ kìa. Gì ai xin mua anh số của cô vậy? Thơ hồ. À, họ Anh hay anh bộ kho anh thợ hồ này phải không Anh thợ hồ này là sát cái Linh có tác ở trên, à, trên cái thành thành thành tiêu đề của Linh á. Tịt lè. Hít lẹ, hú. Ờ, kìa sao hết lên? <laughs> Ờ. Để Suki ờ, có thể, Đây à, rồi. có thể có thể có thể có thể bấm vô cái phần tiêu đề của Linh á, Linh có tác vô á là sẽ hiện lên kênh của Saki à. Yeah. Saki là đỉnh cao của thợ hồ. <laughs> Nên là đừng lo nếu mà ờ. cần cần xây nhà, xây cung điện, xây điện thờ ờ. gì á thì cái hang này làm tôi cảm thấy, gọi là, Ết, à, chà má! No! muốn bắn tùm lum, à, nhầm. À, what Bắn tùm hell, bắn lum lum, bắn tùm lum. Nhầm, này Không đùa, cái hang này nhiều lava và nó thực sự có đồ tôi cần. Mua vào, mua vào, mua vào, mua thì là nó nó nhiều đồ Lại chả phải không đi. Đây cái bắn tùm lum. anh xin anh follow and view được không hả à, ừ. được được được em được info cái trên trên trên stream nó có đó What? info nào khi ờ, kênh là cái gì info kênh youtube của anh view đúng không à, rồi okay. kênh youtube của anh view thấy à tôi sẽ lấp hết chỗ dung nham này để mọi người không bao giờ biết chỗ này là chỗ nào yeah uh ờ -huh. mọi người sẽ không bao giờ tìm chỗ này tôi nói thật Jackie tới đây xây điện thờ nào đâu xây đâu xây đâu xây đâu xây rồi nha Chuỗi sẽ vào bây giờ thành nồi xiên rồi yeah. à đâu à đúng rồi cái cột này đang bị lủng nè em có info em xin cho vui hả ok ok em em rất tốt nè cầm lấy em rất tốt nhưng mà rất tiếc no. đi làm vàng nó không phải là một cái <laughs> sao sao sao sao rồi anh em ơi chúng ta trúng bánh rồi trúng bánh gì tôi thì được quả hang ở dưới cái hang mà tôi từng tìm được quả <laughs> nó to phải bây giờ xây ở đâu đây đây hồi nãy liên xây ở gần nhà tôi đây đây đây đây Ủa, hỏi hỏi xây làm cái gì? cục này nó đang bị lỏng nè <laughs> đó đắp vô đắp vô đắp vô ừ. đắp vô đắp vô mọi người chúng ta trúng bánh lớn rồi chúng ta sẽ trở thành chủ nô ở đây chúng ta sẽ ờ, chúng ta sẽ đuổi quỷ ra khỏi làng cho mọi người không ở đây chỉ có ta là chủ nô thôi quỷ con sống trong hang nha đợi đi đợi xíu nữa liền lấy tín đồ qua đập đập, đập nát cái nhà bên kia ngoài <laughs> ác thật rồi ủa lắc hết lắc hết cái sa mạc luôn hả no thở hô thở hô thở hô thở hô ớ lắm à đúng rồi thở hô à, à, à, đây đây góc này góc này ở đây ở đây đúng không thành mình đã được đền đáp mình sẽ farm hết chỗ này đó, không thiếu một tí nào luôn rồi tất nhiên trừ khi mình chết vì lava ấy dĩ nhiên rồi ai lại chết vì lava cơ chứ là nó xong rồi á cho nên năm chục ngàn đi <laughs> năm chục ngàn tiền công còn gì sai sai rồi đó không có tiền phải trả bằng cái khác <laughs> sao kia nghĩ sao về việc liếm chân <laughs> thôi thôi thôi tôi và đôi ừ. uh. không có nhòn đâu không có nhận được phản đối phản đối phản đối đào đào nghĩ sao về việc việc liếm chân đào chính đào chính sẽ đào chính liếm sinh miễn phí luôn oh shit đảo chính đào chính đào chính đào chính không lọc xin lời đảo tự nhiên liên đang đập đá mà ừ. đảo chính đào chính không nói nhiều rồi sẽ lắp thằng đó lắp sẵn đó chúng khi bạn cần bạn cần bạn cần biết bạn là ai bạn phải đào chính không đào chính không được à. bây giờ à. mình bây giờ mình làm gì thế khoan khoan khoan chứ là tôi chưa nên chưa hình dung được cái lâu đài của Liên cho tôi đặt cờ lê ok nha thế thì là xa thì người do thái đấy phải trời ơi <laughs> đúng rồi không sao chào Natsuke nha tôi sẽ trở về với cả mong chị lên đâm Saki nhiều vô Uầy. thế nào rồi <laughs> dạ mà anh nắm quá cho em xin info á Info trên stream mình có em À chết rồi, mình bị kẹp rồi Ở đây cho cái đây cái cột đi Rồi cái cột mình nó sẽ nói qua đây Còn đây là giữa chính điện đúng rồi cái... Không giòn, không giòn tí nào cả Giữa chính điện, là chỗ của tôi cái cột này nó qua bên kia nếu mà có lava thì mình đào quanh gần lava là có tỷ lệ có kim cương hay là sao đúng rồi đúng rồi đúng rồi ở gần lava có kim cương cứ có kim cương có lava bọn nó là một cặp bây giờ mình tính đồ sao? kia quay ờ, lại vậy mà mình đào không thấy kim cương đâu tôi có kêu làm nhà gỗ đâu Mẹ, đi mình bây giờ ui xây, chết xây mẹ mất rồi không <laughs> chết rồi Địt mẹ đen vậy không sao mình biết chỗ đây ở đâu em xây cái này cho chị ok xây đi xây đi sao nhà mình lại có hai thằng trẻ con thế này <laughs> đó hai cái con này quýnh sẽ kỳ đó <laughs> mẹ à bọn mày ngon đấy nhưng mà liên thích bằng cát cơ làm sao? Ra Say chạy vào nhà tôi. em đào quá trời có Vậy kim cương mô. À xong rồi vào đây nhân phẩm rồi, cái này chơi chơi nhân phẩm rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Hên thì nó ra không hên thì thôi hiểu luôn. đây này. Tẩm lava xong mất mẹ quyền công dân. ừ. <laughs> À, rồi tôi biết chỗ ở đâu tôi sẽ đi tìm lại chỗ đấy tôi tôi nghĩ tôi sẽ ngã chết ở ờ, uh, khi có cái sâu sắc hả sâu sắc này như là không có à, sâu sắc không cầm, có nhưng sâu sắc cầm sống sâu sắc sâu sắc một một cái một cái sâu một cái sâu yes một cái sâu một cái sắc Ồ, oh, chúng ta phải điện thoại mới rồi nè, chúng ta chiếm được cái này luôn. Cảm ơn con. Tôi có mỗi một quả sắt thô ạ. Mọi Giờ... người mọi người rủ lòng thương, mọi người có sắt, mọi người chơi xin. tiền bố lời quỷ trên chỗ này. Ôi. Đúng vậy. Bây giờ mọi người sẽ thờ Linh tới đây. Chúng ta sẽ chiêm đóng chỗ này. Đó, đó. Đó. Bây giờ xây cái bàn cho Linh. Đó. Đó, dạ. Linh đang ngồi ở đây nè, Linh đưa chân ra. Ê mọi người bây giờ lỡ mà tôi quên mẹ cái chỗ cái chỗ mà lúc ấy tôi tôi đi đến rồi thì, thì như nào bây giờ tôi quên mẹ lưu tọa độ nó vào đầu rồi rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Đấy, đừng để cái hiếu, bảng nhà xây. Cái à? bàn bàn ghế chỉ tính đồ. Thế là mình chưa để ý rồi, mình phải để ý thôi. nhưng mà giáo nhưng mà giáo chủ mặc đồ hơi phèn nha. Chị... Nhà bạn nào đây? À, nhà bạn này à, ok rồi cháu đơ rồi à đẹp Cảm quá ơn. đẹp quá cảm ơn con nhiều nha bây giờ ồ ghế xịn ghế xịn ghế xịn ghế xịn ghế xịn được rồi bây giờ linh sẽ ngồi ở đây saki với con sẽ có thể vô nút chân linh Phải. <laughs> Lại cắm nước. Cắm nước vào đấy Để xíu đem bàn chân qua. <laughs> đó sẽ đem bàn chân qua đây à cởi cái giày ra cớ ở kìa đi đi, đi đi cái giày ra ở kìa đưa chân mà qua đây đi chỉ có Saki ở đây thôi này kêu kêu kêu ờ, nút nút chân mà sao đây mang giày sao nút chân được à, Đâu, lên bỏ chân không mà. Đâu, cái giày còn Liêm để chân không rồi cái chân còn mà. băng giày nè, chân còn băng giày nè. hết rồi, cần hai stream á, rồi. á, trên á. <laughs> Không Trên clutch được stream mang chân không rồi. Đó, sau khi sẽ được đặt ăn ngồi ở Nói nhân phẩm không ai là À. Cho Đúng mọi vậy. người biến thành người Do hái, ok sẽ cho Liêm là thành người Do hái, What the hell? <laughs> nóng bỏng vậy sao trời ơi cho lên nóng bỏng thằng bé có bánh mì à ngon rồi sao lên ngồi xuống sao à ngồi xuống nè hoặc nó không phải bánh mì đó hợp lý nhà tình thương để lên đưa chân nha xin info anh Duy ạ anh info cho anh Duy cái stream á chân Linh được thử đó ok mọi người nãy giờ đào được có đào được gì ngon auto có được lê hả có luôn nha có luôn nha Datsuke có lê luôn nha chỉ cần chỉ cần em muốn là được mấy cái là từ chung à, ờ, baby chết nha dạ. ai là đi chỗ khác chỗ đang làm chỗ này đang làm lễ đi khác chơi chỗ người ta đang hành lễ đánh nó đánh nó dồn nó một góc đánh nó đúng rồi đánh nó kẹt nước miếng vô đầu nó kẹt nước miếng vô đầu nó thôi kỳ dạ đúng vậy nó ra khúc xương ở sao nghe vô không phải có hiến tế tôi không đó <laughs> giống, nè tôi hiến tế kìa Saki mới là người xứng đáng được hiến tế đó biết không nhìn người đi nhìn đứng, người Saki đi đứng như này giống kìa đúng rồi nhìn chơi chích <laughs> toàn mũi tên người không à hãy <laughs> nhận lấy đặc ăn của ta Quỳ ờ, các bạn ở đâu <laughs> đây tìm các bạn rồi tôi uh, tôi uh, đảo chính vớt. Trời là streamer là streamer người Saki sẽ up trên Facebook với Discord nha. tôi nhắm câu tôi nhắm câu đó nó có bị dính bản quyền không ta tại vì cái câu đó nó <laughs> trong cái một bài nhạc K-pop đứng đứng đứng nhảy nhảy nhảy nhảy giống này đó đó <laughs> thôi sao kia bay lên không cả này này này này này này nghe nghe hóa thần không nghe dạ, dạ, đỉnh dạ, Đốt đốt lửa để bao chiêu. No. rồi để cần quăng quăng cái ờ, à thử hồ ờ, xây thêm bức tượng của Linh đi phương pháp ai da ai da sao đập đầu sao đập sao đập đầu lên <laughs> nè xây thêm bức tượng của Linh kiểu đưa chân ra nha phải chân ga rồi không mang giới cái công việc cái công việc nó vĩ mô đấy bảo thợ hồ làm thay vì là bảo cái là phải gọi là một nghệ sĩ này ừ, vậy phải kiến trúc sư mới xây được thợ hồ chỉ biết đá người ta người ta cả đời người ta đập đá mà bây giờ bắt người ta làm thế thì ác thật đấy phiên bản bao nhiêu á phiên bản 1.19 ờ, nha sao thôi Asato à? Ôi. Tôi không ép Saki ép. À lộn, tôi không ép Saki hiền. Về <laughs> cái gọi hài lộc đúng rồi gọi hài lộc thôi cơ mà... bản là mình <laughs> cắm một cái ờ, bảng của tên Liêm ở trên đây đi để tính đồ đi vô đi ra cùng cúng lên nữa đây để tôi à để còn tôi, liếm ờ, để tôi à liếm bảng liếm ờ, bản liếm không không không liếm không liếm chân ờ, tượng cái cái chân của tượng lên được thì liếm được cái chân bản đâu <laughs> mẹ đâu các bạn đang ở tọa độ nào chơi xin tọa độ khác à, à, tọa độ của ai à, tọa độ tọa độ tọa độ của của Saki đấy tôi bay qua luôn cho điện đứng điện lên đó này TV à thì mình cho thêm Linh cũng sẽ một người với một cái Welcome Welcome tín đồ mới Được rồi Bây giờ à, bạn bạn bạn muốn ờ, đảo chính không Saki? Đảo chính không? <laughs> bạn kêu là một người rất mạnh ở đây rồi bạn muốn đảo chính không? Hãy nhận được ăn của ta đi. <laughs> Ừm. <laughs> Nhóc nhóc gì nãy te le nhìn Tôi không chém được. <laughs> Tôi muốn đầu chiên. Tôi muốn đầu chiên. Đạo chính gì cơ? Ở đây chỉ Là dạ. có giáo hội thôi, giáo phái liếm chân thôi, Tôi muốn đầu xuống từ từ cái chỗ này quen quen. ma. Cái chỗ này á, cái làng này của mình đó à. Phải. Nè, Tôi muốn đảo chính. Tôi không thể để những người thân phận nô lệ bất công như này được. Tôi muốn đảo chính. Chúng ta sẽ đặt cái cái giường này đây. Yes. Để ngờ là phải có giường. Là khi đừng để bị thao túng tâm lý nữa, đảo chính đi. Tôi đang cứu. Nice meet you. Đâu, hồi hồn mới tới đâu rồi? Trời làm gì đâu phải ồ ra mới tới <laughs> ôi con xây xong nóc điện thờ rồi này này này phụ tôi là trộm cướp rồi cảm ơn con cảm ơn con Mẹ, tôi là trộm hồi nãy tôi nói là xây xong nóc điện thờ thì tôi sẽ uh, stream quên chuyện đó đi quên chuyện đó sao ok tôi sẽ quên dạ, dạ. cái gì vậy tính đầu tới No, nó đánh phụ hộ. nó đánh phụ hộ xong nó đánh nó đánh tôi nó nó nó Khổ thợ hồ á. Thương anh. Tiếp đi thợ hồ. Độc ác thật. Saki ai chút dung. là một con người nó không bao giờ nó nên làm như thế. Ghét chân lên đầu. Mát có muốn được ghét chân lên đầu không? chế độ này cho đánh người là là là là là tôi đảo chính thành công rồi <laughs> kêu gọi toàn dân đảo chính trái nghe tôi cả cay thật trái nghe thằng góp đồ cả ai nào mọi người mọi người nghe tôi đảo chính đi mọi người có ai không có ai đâu không ai đây người thì gái vô, vô điện thoại lắc đích đâu <laughs> mọi người thực sự để chuyện này xảy ra sao và tôi đang ở tọa độ như nào đây tọa độ nó là bốn âm bốn bảy mươi rồi âm một ba bốn góc luôn lâu cái lúc đâu phải phải có người donate thi gái mới được chứ đúng rồi hơi gái làm gì ở đâu mà có gái được ơ à, chết mẹ gậy kiếm rồi oh no được rồi làm đi saki cái gì có kiếm hả đấm nó đi saki đi rồi Đúng mấy con zombie hoang tàn này nói nhỉ nó nó không bị chết cháy à nó không... à à phê quá đói đói đói Phê lắm hả? Đói, đói. Ê, cái hang này cũng hay nè, nhưng mà nhưng mà cái hang cũ mình đang mình có công mình mai À, mình về cái hang này. À, trời má đánh đánh thợ hồ của tôi, no. Do do chủ có, có có có đồ ăn không? Có. Để bé, đây là lương của Saki. Tại sao tôi lại ở đây tôi giết quái giúp mọi người? Dạ. lấy phần lương này đi. Ba trái táo. Áo dạ, dài. Tôi Ê, bây giờ tôi đảo chính tôi có bị đuổi đi không? tôi tôi tôi sẽ đảo chính tôi muốn đảo chính giờ dạ, ăn no rồi em làm sao saki quá dữ vậy sao đây có muốn có muốn vô đây làm phụ hộ không <laughs> không phụ hộ sẽ được làm đặt được đặt ăn là liếm chân miễn phí <laughs> liếm trong từng ngóc ngách luôn nè làm gì đó làm gì đó <laughs> một phần à? của đảo chính No, ta, <laughs> no. <laughs> một phần của đảo chính có tạo phản có tạo phản có tạo phản <laughs> rồi, rồi rồi bây giờ quay lại xem xem là ly dễ làm gì rồi sao chế độ này không có đánh người giờ giờ ly dễ làm gì ly sẽ phun cực nước miếng như mặt thì làm lại một lần nữa em được rồi sao xử đi Saki, ai trước anh bạn, dương? anh bạn, hãy nghe tôi nói. <laughs> anh bạn không cần phải làm thế. Ở đây chỉ có quỷ dương mới đúng. Anh bạn, anh bạn đừng đừng để bị thao túng. Anh bạn hãy hãy hãy xem gương mặt quỷ kia kia, anh bạn hãy nghe tôi. đúng không? Anh bạn không thể như này mãi được, anh bạn phải đào chính đi, đứng dậy nổi dậy đi, đừng nhìn cái diêm kim cương mà sợ. Dường, tôi còn không sợ. Tắt phóng điện đi Saki. <laughs> À phun mà... nước, phun nước đi Saki. Phun đi. Giáo chủ có cây kiếm kim cương. Hello gì giờ mày coi gì này. Ok, hello Zuku, hello chúc bạn buổi tối vui vẻ à? Không sao đâu. À bây giờ bây giờ bây giờ hoặc, bây giờ hoặc là trả lương hậu hĩnh cho Saki hoặc là tôi đập chỗ này. Gì cơ? đây. Trả lương hậu hĩnh cho Saki. Mới trả lương còn vậy Không không thể fan thế được. Đồ ăn rồi còn gì nữa. Mấy miếng đồ ăn là có đủ không Saki? Cho liếm chân nữa như vậy chấp nhận được không Saki? Cho liếm chân nữa mà. không phải chấp nhận được. <laughs> Công nhận được không? Phải trả thêm lương Đấy, phải trả thêm Trời lương Trời ơi, con đòi trả thêm lương nữa sao? Làm sao, làm sao, bây giờ như nào hả? Trả thêm lương sao? Tôi đề nghị thêm 64 cục kim cương đó trả đi trời ơi tôi cũng tôi cũng ờ, quê mù mà thằng hiếp người ta grab đồ linh linh hết rồi thì lấy đâu ra mà trả hay rồi nhiên hai người xúm lại ăn hiếp người ta dạ dạ cho xin cho xin cho xin cái quần vậy chủ đấy cho xin cái quần về ngâm rượu em <laughs> về mập tập quần lên đi này nữa à, hợp lý hợp lý hợp lý cái quần đấy mà hello bạn ghê nha gì quá lấy đôi giày đi nè lấy đôi giày lấy quần đưa cả quần nữa lấy liễu quá biết không ba, ba, bạn ghê kêu là cả quần lên ra kìa đúng rồi đưa quần ra đi No, trời ơi có cái vần để mặc cả à. Nhưng mà nhìn nó bling bling quá. Tôi tôi mà cởi quần ra một cái là thấy hình xăm đó biết không? Hình xăm cũng được, ai quan tâm. À, <laughs> tôi mới để ý là cái áo tôi đâu. No, tôi không có áo. À, bị đánh mất bố còn đâu còn có. Hồi nãy giờ lên là mặc áo đâu? Coi nè, cho mượn áo đi. Ồ, gái, gái, gái, gái, gái, gái, gái. Gái đâu? Ôi, gái kìa. Dạ hết hết lại... để hít, để hít, để hít, để lại hết sao lại hết quá sao xây đến được tận đây ờ, vậy? Ủa đến đó gì về à? Thank you, đi về thôi Quay từ từ chúng ta chưa, chúng ta chưa đòi quyền lợi xong Đi về đi, đi về đi <laughs> Từ từ, Saki vậy đã đủ chưa? Cần thêm à, không? đi về đi để bé xây lại nha như là không <laughs> Không, để gái lại đi rồi rồi đi không về đừng đừng đừng đụng vào nóc nhà của tôi hiểu không đừng lôi kéo nóc nhà tôi vào để, cái số này để, hiểu để không để nóc nhà lại đi rồi đi về <laughs> để nóc nhà lại đi rồi đi tí nói mỗi, bây giờ mỗi một câu nói là mất một block mất một block gỗ chọn như nào không nấu à không nấu mất một à. thôi à, à, như nào ừ. sao để nóc nhà lại đi rồi đi tất nhiên là không về đi rồi để tôi không... bưng nước nhà của ông lên điện thờ bây giờ <laughs> Đương nhiên là không Lý nghĩ chuyện đấy dễ dàng như vậy sao hả? Đừng đừng nghĩ mình có bao đầu mà mình hơn một đầu nhá. Thôi, để nóc nhà lại đi, tôi sẽ hạ cái tôi xuống và <laughs> và cho Saki cái quần, hiểu không? Bây giờ tôi sẽ cho Saki cái quần rồi xong ông sẽ để nóc nhà của ông lại. Chắc chắn là không, đấy là quyền lợi của Saki không phải quyền lợi của tôi. Tôi chỉ giúp Saki đòi quyền lợi thôi, hiểu không? nhưng mà để nóc nhà lại thì sẽ là quyền lợi của tôi. <laughs> không như thế là quá lời các bạn bạn sẽ bị đào cái này không tôi đào nhầm đồ rồi giờ làm sao em em mình đói không Nguyên đang qua đây để để ờ, làm cái nào đúng không? Từ từ từ từ từ đang đang dưới Ôi, tôi không để xây ở lại chắc chắn là không bao giờ. Không, đổi đổi đi lấy Saki đi rồi xong tôi lấy. Hello Sato, chào mừng các bạn. À Sato à? à, sao đâu bây giờ tôi sẽ đổi con với Saki luôn đổi con không. đổi con mấy được các bạn mùi của tôi để thơm mà thơm mà dạ cái gì vậy, vậy? con quỷ kia sao ta hóa thế kia bây giờ tôi sẽ đối con với Saki luôn để xây lại đi không chắc chắn là không để cái này được đó cái này không ông được hai rồi còn gì nữa ờ, thấy không, không anh bạn này còn đang đảo chính cái này thấy không đập đập bố cái tượng này rồi đi ra không. thấy ngồi đây một lúc không có sạc cây mà đâu phải không có lên đâu chắc chắn ừ, chắc chắn là chắc chắn là hôm nay tôi sẽ ừ, đòi ừ, ghế đẹp đấy ghế đẹp quá đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đây là cái ngai vàng quyền lợi của Saki đúng rồi chúng ta phải nói quyền lợi của Saki ông cũng là bumper ông cũng là ừ, ông cũng là ma cà rồng mà ông cũng là quỷ mà tại sao lại theo phe của ông duy phải theo ừ. phe tôi chứ sao lại phe theo ờ, mà. sao phải theo phe hả à. là biết đứng chỗ nào không? Tôi đang ngồi bạn ngồi trước mặt tôi này. Bạn bạn bạn thích như nào hả? Bạn thích đàm phán không thuận lợi đúng không? Tôi không, đi ra đi, trời ơi. Bạn thích đàm phán không thuận lợi đúng không? Được rồi. đây là chỗ của tôi. À bây giờ bạn thích như nào? Đàm phán xem ai đứng trên cao hả? dạ nè, dạ. tôi <laughs> tôi sẽ trao đổi con với dạ, Saki, ông dạ, sẽ đưa xây cho tôi hợp lý Tớ không? tôi không Tôi đổi ờ, luôn, này nhá, luôn. một một cái như này nhá, tôi không đưa xây cho bạn, hiểu không? Bạn có thể lấy được bất cứ gì ngoại trừ xây. Đó vì là Vậy thôi, không trao đổi. <laughs> Được. Không trao đổi à, được rồi. À, <laughs> à, tôi có thể lấy bất cứ thứ gì mà chị xây phải không? Được rồi, đưa cái ờ. quần, đưa đôi giày, cái nón này tôi sẽ đổi. Tôi sẽ đổi Saki với con cho anh em đầu chiến <laughs> đốt nhà của linh ha người đầu chiến đừng, có đốt nhà thôi qua đốt nhà của linh đừng lại vậy lại tôi không đánh được qua đốt điện thờ thôi đừng đừng có đập điện thờ của tôi đốt luôn đốt luôn trụ điện thờ con bảo vệ bảo vệ bảo vệ nào con Lin cứ vậy hai mà liên tục vậy tại vì Lin uh, ờ, xét như thế đấy bây giờ như nào nghe biết bây giờ tất cả tất cả ờ, điều kiện bạn đưa ra đều hoàn toàn có lợi cho bạn và tôi trả được bất cứ cái lợi gì cả thì tất nhiên rồi <laughs> phải có lợi cho bạn... tôi tất nhiên là à, bạn ờ. nghĩ chơi là chơi lại hả? Nhau, hả bạn nghĩ đây là hiệp định Geneva à Hello, không phải đâu <laughs> dạ, đây là cách mà tôi làm việc mà hiểu không dân không đồng tình là sẽ đảo chính giáo phái của bạn hoạt động thì nó phải có cái quy tắc của nó nó không thể bạn bạn không thể bạn bắt uh, nô lệ này được bạn bắt nô lệ ờ, bạn không đưa nô lệ cái quần kim cương thế là không được bạn hiểu không bốc là cúng nạp nô lệ phải cúng nạp cho người ta chứ bắt người ta đào mà làm cúng nạp là không được rồi tôi cũng không có áo nè <laughs> bạn không có áo không quan trọng tôi cũng không có áo chúng ta cởi chân với nhau bạn hiểu không à, nam nữ bình đẳng mà nam nữ bình đẳng phải cởi chân với nhau đúng rồi <laughs> thương Ôi kỹ tội hết á, được chờ, thiếu nữ bình tĩnh, thiếu nữ bình tĩnh Đề nghị vẽ là bắt đầu má Ờ, hello nè, sao bỏ tôi dữ dọn hả? Tại sao vậy? Ờ, bây giờ, bây giờ tôi sẽ cho bạn bốn cái mắt Xong rồi, xong rồi uh, bạn bạn sẽ làm như những gì giao kèo, được chưa? Bạn sẽ đưa cái quần đó cho Saki và tôi sẽ rời đi Tất nhiên là đi cùng với Xây Ok <laughs> No, để xây lại Tôi Ôi, sẽ không đưa quần cho Saki nếu xây không ở lại <laughs> Ờ, thực ra là xây xây nhà rồi, ừ bây giờ sẽ không có xây ở đây nữa. không có xây thì không trao đổi. À, có À, xây rồi thì trao đổi. lại rồi. Chào mừng tất cả mọi mà này tôi sẽ tôi sẽ không tôi sẽ không cho xây vào trong này chắc chắn tôi sẽ không đưa xây vào Thôi nếu mà tôi đưa cái quần thì tôi để ở trần rồi mà còn ở chuồng nữa thì kỳ lắm biết không? Ngại lắm thôi. <laughs> Sao chi đang mặc đồ kia? Big ba người kia bẻ thì Yeah chào mừng tín đồ mới ôi trời ơi đây hả thế à, như hình như là đây, hình gì? đây, đây. tôi bấm nhầm nút tắt tiếng và sau đó không ai bảo tôi và tôi nói chuyện một mình từ nãy đến giờ <laughs> oh my god <laughs> oh my god tuyệt vời tin bạn sẽ gửi đồ ra đi để lên thấy ý, ý tôi là không chúng ta bỏ qua một đoạn tuyệt vời tôi nghĩ tôi sẽ xin Saki cắt đoạn đấy nếu tôi làm video Saki cho mượn áo này Đem đây cho cho cho mượn áo cô cho áo hả nên là đưa áo đây, đi đúng để áo của Saki cho cho linh mượn À, Ủa, nó từ bao giờ vậy? Áo đó. Áo từ đâu? Ủa mới mặc áo ra mà, áo này lấy rồi, áo Lúc vừa ép áo. Áo à? từ đâu? Tôi nhớ tôi tắt hết từ cái nút rồi mà. Gentleman. Cái áo tôi mới quăng mà, áo đâu? Saki ra lăng vậy. Ai như ông kia? Ừ, quay chém điện thờ rồi không có gậy lại nữa. Ghi có ừ. cầm áo vậy? Ghi cầm áo rồi? Duy cầm áo rồi, Duy cầm áo rồi. Thế à, Duy cầm nhầm rồi à? Đó, không. Nhầm hẹn rồi, đây đây. <laughs> Duy cầm cái gì đâu, ủa? Duy không cầm <laughs> trời. Sao vậy? từ từ hẹn đây ờ. đi có cầm đâu mà đưa bị ăn trộm rồi tình hờ của tôi sắp có những cái <laughs> sắp cầm. có à? những quần cáo con rồi đó nào, chả áo đây chả áo bé đây chả áo bé đây oh ờ, shit từ từ nãy giờ tôi bị thiểu năng không sao tôi sẽ mượn voi tôi sẽ mượn cái âm thanh của Saki vậy quay từ Saki sập chim về rồi đâu bữa giờ chim này đang chim Saki quăng à ok tốt ngon thế thì chúng ta đã có <laughs> tài liệu à, còn sẵn áo rồi <laughs> xin lại áo review không còn có áo xịn hơn cái áo còn... cái áo nào không vậy ờ, các bạn các bạn xem các bạn không các bạn không bảo tôi cả tôi tắt tiếng từ bao giờ sắp rồi được rồi rồi rồi rồi ờ, mẹ mẹ tôi tôi nhỏ quê vậy tôi xem tiếp đặt của tôi áo tôi đâu rồi nóng tôi tôi ở trần nãy giờ nó che lại che lại che lại che lại che lại che lại không sao cởi cởi cởi cởi trần trong mát cởi trần trong mát sao <laughs> không được cởi trần trong mát đang nổi lên bắn bên đẳng mà hay là xây hai mình mặc áo chung quỷ có bao giờ mặc quần áo đâu người cho nên là mặc áo đùi sao phải mặc quần áo thế mình mặc áo chân không toàn toàn toàn ở chân không mà ừ đúng rồi ờ áp quỷ toàn ở chân cũng mà có mặc quần áo đâu đúng rồi tự nhiên anh đổi áo lạ thật <laughs> <laughs> đó là phim nằm vậy thôi chứ mà thực tế người đàn ông nhìn vô một à. người ờ. không mặc áo thế này <laughs> có gì đâu thấy cũng bình thường mà nhỉ thôi mình biết là cũng quen thôi mà thôi lỡ rồi không mặc áo mặc quần không mặc quần đi lỡ, lỡ lỡ phải không mặc đồ luôn á đó <laughs> kỳ, dạ từ này tôi sẽ lại tắt tiếng một tí tôi sẽ check à, một số tôi có áo rồi tôi có áo rồi tôi có áo rồi nhưng mà tôi mất quần rồi đó <laughs> tôi có áo nhưng tôi mất quần rồi thôi mà có <laughs> mặc quần đi mà mặc đi mặc gì tầm này được rồi xây xây lại trả quần lại đi trả quần lại đi tôi ngu rồi tôi ngu rồi đâu đâu đâu đâu giờ cầm cái quần lên là không trả đâu thôi đừng cầm người ta chạy nhông nhau vậy chắc như biến thái vậy thôi thôi chạy người lại đi chạy người lại đi chạy người lại đi chạy người lại cho bé đi <laughs> trời vườn <laughs> không sinh ra giờ biến mất và vườn chuyển từ tay người này sang tay người khác ở đó với để con cầm dạ, cái quần đúng rồi nói mấy chị tự <laughs> bị tôi đoạn đấy thật là may mắn vì chuyện đó thực sự xảy ra yes. đó đẹp đẹp đẹp <laughs> không mặc quần chắc không sao đâu đúng rồi không mặc quần chắc không sao đâu mới à đúng không rồi sờ lên mới sân mây à. sao hôm nay sao sao sao tôi đi một lúc mà đã giáp kim cương bling bling như này rồi tự nhiên tự nhiên tự nhiên được thêm quyền lợi à tự nhiên tính, các bạn tính đồ thẳng đây <laughs> tính đồ dân hiến <laughs> đây là quà của tính đồ cho tôi biết không ui lên bây vô kìa ôi ôi ôi ôi ôi sau lưng sao lưng sao lưng cái gì vậy sau lưng mày bắt hồn nó có đầu oh shit là có gì đâu ủa nó chưa con giá mà ông phải trả đúng vậy không đánh đi đánh đi đánh mình đi không mình chưa lưu tọa độ 400 với cả một một bốn trăm và một bốn mấy nhỉ à? chỗ này luôn có chỗ trống cho xe. âm đúng không âm 400 với cả một bốn mấy đúng không nhóc này ơi cái thằng nhóc này mày ôi ôi mình nhóc khó chịu đấy nhở nhó Ủa, nó quýnh mình bị độc à ba, ba mẹ nói là nhỏ ở nhà ngoan lắm có lần về có lần nó còn ra ngoài đường này có thể nó ở nhà bây giờ ủa ủa nó đang dưới hồ kìa dụ nó xuống dưới hồ mới nó trèo lên hay không thì không biết Ê, thợ hồ sao lên đó thợ hồ đi trước đi à, hồ, hồ, hồ, trên đây đầu luôn <laughs> hồ bay ngồi trên cao nhất mỗi tiếng của nó kìa thiệt tình Mọi người có thể Chắc xây cái quá. thánh giá cho ông Will không vô được không? <laughs> Tôi đập thằng thánh giá luôn. Mai Dương, Mai Dương mà vô đỡ nhưng hay là Ê, có một điều có một điều hơi buồn là điện thờ của bạn khá gần nhà của tôi. Đúng vậy. vậy. Á mệt. Ôi ôi ôi ôi ôi. Rồi nhỏ nhà ngoan lắm, Ủa, được không tao đâu ba mẹ nói nhỏ nhà Còn ngoan lắm. mọi Sao lại cắm cái ly hương ở đây? nữa. No, no, cái này không được, cái này không được, cái này không được. No, no, no. No. <laughs> đúng kiểu để cúng luôn là muốn gì nữa cúng hai cái ly hương chứ ờ cúng hai cái ly hương đâu cái bỏ nhang có cái nhang bỏ nhang thơm nữa đủ cắm nhang thì nhớ đấy tôi sẽ thu thập tín đồ cúng cho cái cửa xong giờ giờ nó sống cái quan tài không không no như vậy là được rồi như vậy là đủ rồi đừng có đóng này đóng vô nữa được rồi nào Ừ. có phép nè <laughs> <laughs> tôi, tôi ghim cây đuốc vô đầu không mày <laughs> Giời ơi Ê, hay là chúng ta chúng ta xây bằng những hòn đá cứng nhất để Olin sẽ không thể ra được hoặc không thể nhìn thấy ánh sáng. Không. Chúng ta phong vấn con quỷ ấy lại. Phải lóc gặp à. à, TNT. là ước mơ. Giờ, bây giờ bạn bây giờ bạn thử làm gì bất chắc em bạn sẽ mất cái giường, bạn sẽ mất trốn ngủ. Trời ơi trời ai ừ. có hòa trong hòa tây đổi sạc thì không chắc chắn là không chắc chắn duy chỉ chết thôi duy đã quay trở lại để đưa <laughs> dạ. tây về mà cho cái giường của bé đi Đấy dạ vâng. đúng rồi tôi đã có một điều kiện trao đổi hợp lý thực ra không hợp lý lắm nhưng mà không Cái ai của đồ ăn không rồi bỏ xe lại rồi xong muốn hết rồi hả chứ còn đồ dạ. sống thôi không phải dầu không phải dầu được mất tài đi hình như dạ, có bé còn một trái táo ờ, tài sản còn một trái táo ok còn có đúng một trái táo <laughs> bởi vậy mai dương linh ờ, khoai dạ, dạ, hồ đâu có cho đoan đi đâu à, à, đấy đi chưa có sắp chết đó bây giờ tôi hai tay hai vũ khí rồi bây giờ bây giờ bây giờ bạn bạn xử lý như nào bây giờ tôi hai tay hai vũ khí rồi bây giờ bạn bạn định như nào sẽ có muốn làm nữ hoàng không <laughs> tôi sẽ không nói chuyện với ông tôi nói chuyện với sĩ <laughs> được rồi cứ cứ nói chuyện đấy trong khi tôi đang uh, đảo chính nhá ngồi thả lợm như tôi chịu khó làm tính đồ liếm tay rồi ờ, xây xe được chỗ farm gỗ này thật tuyệt à, chịu chịu chịu khó cho tính đồ liếm liếm tay chứ <laughs> tín đồ rồi mày. trời ơi hello và ờ. bát nha giờ mình mới stream à, trời ơi ông đi lên cái ông đẩy tôi ra luôn á bây bây giờ bây giờ như này nhá bây giờ như này nhá ai theo ai ai muốn đảo chính thì chưa góc này còn ai không thì cứ chạy lên chỗ của linh what the hell để xem để xem để xem tình người hay sự xin chúa nào đó đó tín đồ của tôi vẫn còn đó thấy chưa thấy tín đồ của tôi chưa làm gì làm gì mà đảo chính được xây đó xây cũng đứng ở bên đây luôn nè xây sẽ làm nữ hoàng sẽ có muốn làm nữ hoàng không thôi rồi say chơi một mình tôi tôi sẽ đi uh, tôi sẽ đi chơi một mình tôi sẽ tủi thân đến chết cảm ơn mọi người sao tôi đã tìm kim cương rồi wow Sato tìm kim cương rồi mai đỉnh ấy. À, không ra tôi cũng tìm kim cương mà tôi đéo đào kim cương rồi à. đấy cửa lại chơi vui vẻ đừng tuổi thân ờ chúng ta có nữ thần nữ hoàng ở đây rồi thân vẽ luôn All the way. Đây à, đưa tay đây đấy nút móng tay rồi. đi giết chết tao đi. Tao không còn nghĩa lý gì để sống nữa. Giết chết tao đi. cứ bảo tôi bỏ <laughs> xong rồi xong rồi xong rồi nhảy cho phe đấy ok ok tôi sẽ trở thành uh, boy tôi sẽ bao giờ tôi kiếm được đồ kim cương bling bling tôi sẽ làm vào góc kia cái gì ờ cái gì cái gì đây máu hả máu cái gì vậy ồ máu liếm <laughs> liếm ngón chân gì bay máu ra luôn vậy <laughs> dạ. núp núp sức ngón chân người ta ra ngoài luôn oh my god rồi đảo chính thành công à đảo chính thành vậy? công rồi quê quá tôi sẽ đi uh, mài tôi sẽ cho mọi người thấy uh, nhờ, cái này máu của duy áp lực tạo kim cương người báo hoài đây hay, đó nút con chân tôi dằn máu tại lẽ cho nè nó con kia nó mặc đồ cường quá hả thôi nút núp vừa thôi cái gì máu lên láng đây vậy không thể tin được mọi người bị sự sim chúa tha hóa ai bị tha hóa có thể tin là mọi người theo phe của Lin có, có bạn tới đình hờ kìa <laughs> thôi được rồi cũng cùng cùng là tóc xanh nhưng mà có vẻ như là đó thôi thôi <laughs> thôi rồi thôi mà đúng rồi đánh ạ thôi mà nhưng có đôi giày màu trắng không không không các bạn, các bạn các bạn theo phe của các bạn đi các bạn theo chủ nghĩa của các bạn đi tôi sẽ tự lập một chủ nghĩa riêng tôi sẽ tôi sẽ trở thành uh, phản động trong vương quốc này không không không không Muốn không, muốn đây là một đây là của tôi hay ít ra đã từng. Nếu, nếu con Không. Phải có cách nào đó tôi có thể tiêu diệt được bạn. Xe mà kêu tường rồi này. Tôi chắc chắn là được, chắc chắn là có. Đóng cửa lại lúc nào? <laughs> Dù cho tốn cả đêm nay tôi cũng sẽ tìm cách để tôi tiêu diệt bạn. Bạn hãy nhớ điều đấy, cả cái điện thờ chết tiệt của bạn nữa, hãy nhớ điều đấy. Tôi không bao giờ bỏ qua đâu, đừng tưởng Jordan là hiền cửa Glad không hiền đâu. <laughs> Ta sẽ chờ ngươi. À, tính độ của tôi bảo vệ tôi rồi ủa sao sao nữ hoàng nghĩ này vậy không biết ai ai ai bảo à không từ à, đọc của mình trời ơi xây ở bên đây với tôi nè à, đấy thì xây ờ, ở bên đấy rồi nhá thôi nhá đừng đừng hỏi tại sao nhá tại sao nhá thì mẹ mình quay quay lại quay lại cái làng này à không để cái làng khác tọa độ tọa độ ờ, âm 141 đúng rồi tọa độ này xa cái làng kia rồi không nó đúng là cái làng đấy mình đi mẹ một vòng rồi ồ oh, rồi rồi rồi tôi sẽ tôi sẽ trở thành siêu phản động bất chấp luật lệ ê nhưng mà mọi người ê nhưng mà nếu như mà có cái chủ quyền nhà mà tôi đánh TNT nổ thì nhà vẫn nổ đúng không sao có cái bóng này à không không nhà không nổ được à cái người nổ đúng không ai chơi ơi chịu rồi xe buồn úp mặt vô góc kìa à! Thôi đừng đánh xe đừng đánh xe đừng đánh xe đừng đánh người người người cũng sẽ nổ đúng không thôi đi chưa bao vậy xe đừng đừng đừng đừng buồn mai dương thương mai dương thương mà <laughs> mai dương thương mà đóng cửa lại mai dương thương mà bây giờ ơi đó Trời ơi, đông đông đông đông đông. đã thành công một nửa. Đó, điện thoại của tôi đông rồi đó. Ok. <laughs> Hãy cứ đợi đi. Bao giờ tôi tìm được Sato thì bạn sẽ biết thế nào là mùa xuân. Sato. Sato. Đúng để tôi tìm được Sato. Sato đã kiếm được đủ đồ kim cương và để làm một cái giáp kim cương. Đừng để tôi tìm được <laughs> Sato. Nhìn vô đồ của tôi dây xì châm vậy. Dữ vậy sao? Dưới cái đê ủng trắng. Đừng để tôi tìm được Sato. Ghê vậy sao? chính xác Ủa? Hello, hello, Nếu, hello. nếu mọi người không biết thì uh, ờ, Sato cũng là VTuber Yeah, tôi biết rồi Tôi biết rồi, yeah. tôi biết rồi Trời tôi hâm mộ Sato Hâm mộ Sato luôn Đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh Trời, tôi hâm mộ Sato yeah. Mọi người không biết đâu, tại sao tại sao tôi lại siêu tôi lại siêu Why, hướng ngoại này tại Sato hết đấy. Sato Why, là thành siêu hướng ngoại này đấy. tính đồ có lên không? Why what cái gì đấy? Sato không xin gái. Đó một điều thật may mắn. Ồ, ờ, ừ. vậy OK, sao? rồi, OK. Sim trai ừ. hả? Không, rồi, Saki, tôi sẽ chọn Saki ra làm con bài chiêu dụ Sato. Thôi tại sao có hệ thống anti hack lại báo cáo với Sato nha. <laughs> 15 khối kim cương. Sato kiếm được 15 khối kim cương á. Hay thật. Bất ngờ không? xong xong rồi tí tí phát hiện nghi vấn hay thì thôi mình lại thành nhà quê vậy luôn <laughs> không không được sato của tôi không phải hát được sato trong đúng rồi sato của tôi không phải hack được sato của chúng ta không thể hack được ồ sato vô kìa sato vô kìa phải Sato sẽ không trở thành tín đồ, tín đồ, Sato sẽ không trở thành tín đồ. review cái điện thờ của tôi xíu ha, đây là điện thờ của tôi do bạn Yeah. À? Mình Con mình còn chết con mẹ luôn thôi, Con mình đéo tìm cái hàng đấy ở đâu cả, mình tự tử thôi. Xem Mình là sống làm mẹ gì nữa. phía ngoài đi hả? Ủa có hai cái có hai cái sừng này. À dễ thương vậy. Ủa mình ghét mình ghét. Ôi, có cái sừng kìa. à hai dễ thương quá. Biết một điều gì không? Một thế giới không thể có hai con quỷ được, Sato chính là quỷ. Ồ, oh, vậy sao? Con quỷ, duy nhất mà tôi Đây, tin. con con cái chút sừng cái chút ớ lòng. Con quỷ duy nhất mà tôi tin tưởng một một mình con phụ hồ đã xây được ừ, cái điện thơ có sừng cho linh ở mày kìa còn đây Trời, nữ hoàng của tôi đây đây đây đây chính là nữ hoàng của tôi trời má trời nữ hoàng nữ hoàng chẳng có tiêu rồi nữ hoàng của tôi bỏ tôi rồi nữ hoàng tìm duy rồi Thật ra là cái điện thoại này xây tốn công tốn sức tốn nước mắt của thổ dân lắm á biết không <laughs> thôi thôi ra để làm gì vậy ai ai ai quan tâm quá trình là tụi tôi quyết định xây nhà gỗ <laughs> thấy sao thấy sao à kênh chat đừng có chửi nhau chứ lại chửi nhau suốt ngày chửi nhau ghét vậy <laughs> ghét nhất cả đời ghét nhất kênh chat chửi nhau nghèo với hòa hợp đoàn kết với nhau chứ trên nền nhạc chú mưa Ui. Thử sau khi à, tăng năng suất, tăng năng suất đập nhà của thổ dân rồi tiếp tục xây một cái lâu đài Anh em to. chúng ta đã hoàn thành một nửa quá một nửa chặng đường rồi chúng ta sẽ sử dụng nốt những thứ còn lại những thứ chúng ta còn. Để thổ dân đau khổ bằng cách là xây nhà gỗ. <laughs> đau khổ bằng cách xây nhà gỗ. Có bằng gì? Con mẹ. Ồ đúng là đúng đúng đúng nhìn lấy tụi con nhìn như tên đồ của quỷ vậy nhìn lên vui. Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con đã giúp Linh xây Điện thờ này. Hay vậy. Con. Cảm ơn Saki, cảm ơn Saki đã chịu khó đưa đích cho Lina. Hello Oz. Hello Yes, <laughs> chào mừng đến với stream. Hello Nao Nao nha, chào mừng đến với đừng chào mừng đến với stream. Gọi là truyền thông hóa rồi. Đâu. Chào mừng đến với team. Ủa sao nó lại báo H16 cục kim cương, khối kim cương nữa vậy? Ờ, chắc là bọn nó chưa gặp uh, Sato rồi. Chắc là bọn nó vẫn nghĩ Sato hack. Linh Quy gặp Sato. Sato sẽ không hack chúng ta phải theo trường phái Sato không hack không? Sato chúng ta phải tin tưởng bạn của chúng ta <laughs> chữ gì á đền của gì vậy bản 119 nha oh, OZ rồi yeah ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon em yên tâm mẹ sao tôi không hay đâu mẹ tôi chơi nó từ hồi mẹ từ hồi nó bạc đầu bây giờ bây giờ bây giờ nó nhuộm hồng rồi nút à, nút vào cái chân của linh <laughs> yeah Đấy, chị càng nghe càng muốn đảo chính yeah. cảm ơn cảm ơn cảm ơn sao mà cậu đúng nào chết rồi đừng trách tôi à, ác đây này sao lầm sao lầm à, càng nghe càng muốn đảo chính sao lầm sao lầm còn cúi xuống đi hello hello ben ben same càng nghe càng muốn đảo chính tôi muốn đảo chính ben sama à Benzema Benzema Benzema いvề <laughs> sớm á ừ, sao đầu sao chi vậy ok ui <laughs> Ờ, chừa chừa chừa không không ăn được thứ này vứt đi thật vô nghĩa sao mình ăn thứ đó chứ cái gì đây đền của quỷ vương linh oh my ừ, vậy đền này là mọi người yên tâm sẽ khoảng sau khoảng 2 tập game nữa thì cái đền đấy sẽ bị phá nhá thôi mà lo về điều đó thôi mày đi tôi tôi bị cướp quyền ở bên Neverland á bây giờ tôi phải vô đây tôi lập điện thờ biết không tôi phải lấy lại quyền ờ bạn lấy lại quyền bằng cách bạn lấy cả vợ tôi <laughs> ngon okay, ok ok ok ok ok ok ngon vậy sao ớ mày cánh ok ok ok ok hiểu hiểu, hiểu. trong tiếng nhật á à. same là các mặt phải không à hình như dạ. same là các mặt Trời ơi, ngon, ngon, ngon. Tôi đã cướp được vợ của Duy. Ok, ok. Tôi thấy... lại được quyền. Hãy cứ cười khi mà bạn có thể, tại vì uh, bạn sẽ không thể cười được nữa đâu. Khi mà tôi có được cục kim cương mà tôi đã lỡ tay đập mất bằng cục đá. Thì tại sao mình lại đập kim cương bằng cúp đá nhỉ? Hả? Ờ. Mọi người xài X-ray nha. X-ray? là, cái, là cái mà để nhìn nhìn kim cương á đúng rồi đúng rồi và sẽ nhìn thấy được kim cương ở bất cứ nơi đâu chỉ cần không không bị không bị rào cản tầm nhìn tôi cũng muốn yeah, dạ, dạ, xài yeah, thứ yeah, dạ, đó yeah. nhưng mà nhưng mà vì ờ, Saki đã ấy thì tôi cũng quý Saki nên là nên là tôi sẽ theo khi được không tôi cũng sẽ dùng mà tôi còn đéo biết dùng như nào nên là tôi bốc phét rồi đấy <laughs> cưới rồi tôi sẽ lấy lại những gì mà bạn đã lấy từ tôi em nãy giờ không thấy ông Will không biết ông Will làm gì nãy giờ Will đang làm gì á <laughs> qua đây xe điện thoại hãy gia nhập vào tín đồ của lên á tín đồ gì không đánh gia tín đồ đâu Will chắc xe đang lâu đài ờ, macaron rồi <clears throat> lâu đài tình ái nãy giờ có cả điện thờ rồi đó nãy giờ liên xe cực lắm á được lắm á, mà đi đi đi đi bắt Saki người Tây gì làm giàu nghe bóc lột sức lao động của người ta mà muốn gì nữa. Chị lên lên đền thờ đi. Xây xong cái đền thờ là đem đi đi đi đem lên đem đi tế luôn là vừa. Lên bây giờ lên à. lên đền thờ đi. Sức lao động đâu. Nhưng mà nhưng mà con phải có cái sẵn vàng cho Dương Lê mới được. nguyện Đúng rồi, Saki tự nguyện mà. Tự nguyện cái gì? Tự nguyện cái sẹn vàng, cái sẹn vàng à. xin từ hai tiếng trước đến giờ đéo thấy đâu, buồn vậy không có sẵn vàng này vì okay. đâu ai có đâu kiếm không ra vàng rồi rồi thực ra tôi ờ, kiếm ra được nhưng mà tôi chết ở cái hang đấy rồi ấy, tôi cũng không thể tìm ra được nữa nãy giờ tôi có bắt ép ai đâu nãy giờ tôi chỉ quật cho mấy rồi thôi chứ tôi nghe như kiểu như không có tôi tình gì hết á ừ. được rồi điện thờ xây xong rồi chúng ta sẽ có nhiệm vụ mới hello ý nè nha chào mừng đến với stream Mày hôm nay hôm nay hôm nay mà không xử lý xong Lin tôi sẽ không sủi. Lâu đài tình lái của Will với Saki à. Ở đây là <laughs> Ồ. Đây, ở đây. dương của Lin Lin sẽ ngồi đây trên đây nè. Đây là cái tấm thảm để uh, Lin uh, các tín đồ sẽ đứng ngay chỗ này núp núp vào cái chân. Tôi chỉ cần TNT thôi. Núp vào cái chân của Lin. <laughs> tôi sẽ làm ra một TNT và tôi sẽ xử lý ờ, được uh, mẹ Lin ở đây mới có cái thảm lốc mông này tất nhiên là tôi cũng sẽ làm thêm cái sẻng dạ. vàng nữa để cho mọi người phải cầu xin tôi là cho tôi cho mượn sẻng vàng và sau đó ừ ơ ồ nãy tôi thấy <laughs> nãy mới thấy mấy cục lốc nó bay tầng tầng tầng tầng tầng tầng thế này nè đó là ma hộp nhưng mà sao ở đây thì có máu à ồ máu này đại lấy máu này đừng như à chắc là Will để máu ma cà đồng ở đây nè Ê, máu no, máu chừa máu mà, có ai đâu phải server này may vừa lờ mới mới lúc lúc mới lúc bảy con chừng phải tươi chi à cho xin mấy cục đi đảo chính phát nào không mọi người không biết là cái cái cái ờ, cái server này nó bị nó bị gọi là cái ờ, cái giáo phái của mẹ Lin ờ, tha hóa nên là tôi sẽ phải xử lý cái đấy đấy là nhiệm vụ của tôi và đấy là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy thú vị khi trên Minecraft nhìn đó mà cà rồng thích máu không <laughs> lát, lát nữa Will uh, liếm sạch cái đống này ở trên sàn <laughs> tôi hút tôi hút cái trụ trụ ờ, trụ trụ quá tập nhà đó luôn chứ mắc gì đâu thì hút máu dưới chị sàn nhà đi máu nè Kệ à, con hút thôi có thôi một bữa mà nê hút, luôn. hút trụ cái cái cái, cái cái cái cái gì chứ Piston <coughs> Piston Ôi, tiếng nhà riêng chưa biết cái gì về Minecraft luôn Bút kim thôi. cương, piston là cái máy dùng để chống đẩy Chống đẩy à... Chống lại Lin thì sao? Lý Dương Chống lại tôi sao? Chính xác No, chống thôi đừng đẩy cung cung <laughs> à, hiểu rồi hiểu rồi rồi ok ok âm phôi tự đi chống thôi mà ai đẩy chống thôi ai đẩy ok ok hiểu ai đẩy xây <laughs> xây đẩy thì sao xây đẩy xây đẩy thì lên tự nguyện yeah, ờ. <laughs> à, tớ sẽ cho bạn phải tự nguyện về một cái khác Suy ừ. đẩy thì lên từ miệng nha Dữ ừ. <laughs> Thôi nãy sao? giờ sao có mấy cục gỗ nó văng lên ngoài ấy nha Tôi sẽ tìm lại cái khu, một cái khu mới vậy Tại vì về cơ bản là ấy, là bây giờ mà tìm cái kia thì cũng lâu mà mình đéo xuống được Nên là ờ, tìm mẹ khu mới Mình đã tìm được một khu, mình sẽ tìm một khu khác ừ. Nên là bao giờ đủ đồ nó sẽ đảo chính nhá <laughs> Cách mạng mà anh em Wow, hang mờ của em chưa hả? À? Chưa nha cơ mờ ơi Tôi sẽ đào đến tận đáy xã hội luôn Trời cái, gì đây xuống đây xã hội luôn đây là một phần ở trong điện thờ hình như thấy cái này ở ở server của Leo thấy đây rồi đây là lính canh của chúng ta bạn có vẻ bạn toang ở đây lìn ạ tôi đã tìm được thứ tôi cần tìm lava yes sẽ có sẽ có cảm giác cái điện thoại sắp bị mất nữa nha <laughs> chị amigo No, xây ngược rồi, xây ngược rồi, phải xây xây giống Ly mới đúng. Xây <laughs> hành giá ngay chứ. Vậy là ngược rồi. Tôi tưởng hết đồ, thực ra mình nhiều Cái này gọi là lính canh hip hop, biết không? Lính canh này biết hip hop không? Có cả zombie đó, ôi rồi ôi, thôi xong rồi. Cái hàng này một cái hàng to rồi. Chúc mừng sinh nhật Linh, bạn sắp mất vương quốc của mình rồi. What the hell, what the hell tôi, tôi cảm thấy nó sẽ tạo một vương quốc mới nơi mà <laughs> tình yêu nó nó là một cái gì đấy nó gọi là miễn phí nó không nó không bao gồm việc liếm chân nhau bạn sẽ bạn sẽ phải hối hận khi Ủa, bạn đã cái của Saki nó cái Saki dài hơn của Linh cái của Saki dài hơn What? dài hơn của Linh luôn sao vãi kinh vậy hay vậy <laughs> là như con Linh có ba một ba lóc rồi của Saki như bốn lóc ba Ồ, oh, oh, đúng rồi, cái của Saki dài hơn của Linh thiệt <gasps> Dạ <laughs> Cho nó dài hơn tí Ê, sẽ mất công một dòi. Cái của Linh phải dài hơn mới được Sao nó không, sao nó không quen rồi <laughs> Cái của Linh phải dài Vừa cong vừa dài nữa Đúng rồi Phải Ờ à. <laughs> Sao lại phải chịu không giờ vậy? giờ Không mình bị lừa rồi cái hang này đâu có lên cái gì. dạy mà người sao vậy? <laughs> không, cái hang Có gì đâu không đúng thì ở đây rồi. có cái bên cạnh sẽ có. Oh no. Nó là hết lóc rồi. Cái đoạn đào không không cẩn thận là chết nha Thôi cho cái này đầu đỏ đi. Đấy, bên ngay mà. Đấy bên ngay mà. À, à dài hơn rồi nè. Đó. Ủa, bằng nhau. <laughs> Tập này đi, cái này không có được nhất thiết phải như vậy. Bây giờ bây giờ đấy, cái hang trên này là một cái hang cực kỳ nguy hiểm. Mọi người có thể thấy là zombie zombie bùm rất là nhiều. Đây là thánh giá. Chúng ta Nào, sẽ làm một giá. nước một đi không trở lại nhá. Chết rồi, chết rồi, Linh lỡ đập cái thánh giá rồi. Đây có con giòm trên kìa. Xây chỗ mới. Ôi, âm nhà em chơi ok Sumi nha. Linh sẽ xây thánh giá ở chỗ mới. còn không biết cái nhà nằm đâu luôn rồi. Nó là nó là con skeleton á. Xanh giấy chống mặt cà rồng á Yeah Xanh giấy này phải chống mặt cà rồng Tôi không phải mặt cà rồng đâu mà tôi sợ Ủa Rồi Đưa sai thông tin à Đưa cho tôi thông tin sai sự thật rồi bi à hả View là mặt cà rồng mà Ờ không phải đâu à, Cho khi đưa tôi sai thông tin nữa? Chứ ông lại gì vậy Ờ à. Ờ à thì là macaron cà rồng không phải <laughs> ờ không ờ ok không là không phải ờ. <laughs> dài quá cái gì sao công công vậy <laughs> cái gì con quen vậy gì hỏi ủa máy đọc comment của mình hết pin rồi oh no yeah yeah có gì đáng có gì đáng vui dạ ơ sao mà nó cứ bị lệch nữa nhỉ chưa để lên chưa để lên chưa hết pin máy đọc của mình tuyệt vời lên phải xài thêm một cái ở đây nữa dạ, yeah phải bên kia hai cái bên đây hai cái nữa cho cho nó bằng bằng nhau tính hip hop hai còn cái dài dài để bên kia bên kia gần liên hờ đó hợp lý hợp lý hợp lý à. bên này ngắn thôi ơ à. cho nó hai màu đi cái này hai màu đi minecraft cũng cuốn <laughs> lính hip hop lính hip hop lính hip hop đừng có ai hỏi lính này hơi lạ lính này lính hip hop đừng có, <laughs> đừng có hỏi tôi Game chừng nào nghỉ á? Sáng mai em. À. Tầm này phải thế thật đấy. Đây đây đây. Ngủ gì thằng này? Đảo chính thì chưa xong. Ở bên kia có con gì kìa? Con đó là phải... con gì vậy? À. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thằng này mà đảo chính đi. Zombie. Ui rồi ôi, nói có sai đâu hàng này mà đảo chính thì thôi. Mục rục. Đó, đây đây đây đây. Ôi sao ngắn quá, không được. Dài cái này nữa. từng chết ở trên này ngắn ngắn thôi được rồi ngắn đủ sai rồi bọn nó bọn nó tự bắn nhau tự chết luôn mở đường của mình đúng là đúng là chắc ông trời cũng cũng không cản mình trả thù nãy giờ nãy giết dân nhiều quá giờ không ai cúng cho tôi hết không được rồi đâu giết chương còn đời cúng nữa sợ rồi đảo chính tiếp theo sẽ thành huyền thoại đây mọi người hãy chịu khổ một lúc đi 30 năm bác hồ cũng đi 30 năm tôi cũng thế một ngày quay trở lại tôi sẽ giúp các bạn các bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu mà cái cái cái chế độ cầm quyền nó rơi xuống tay tôi đừng tư bản nữa đừng Quay. theo tư bản chủ nghĩa nữa cái bằng máy cái gì đây các bạn phải các bạn phải các bạn phải tin tôi tôi đang tìm được rất nhiều từ ở ờ, redstone <laughs> Không. Kiếm đất. Được rồi Thảo Giang, kiếm đất đi. À, Đổ lộn. Cúp sắt. Dạ. Rồi. Ừ, cái này bự, bự với dài hơn nè. Bự với dài. Đó, giờ tại sao không? Ôi bự hơn này, cái này bự hơn này. Cái hai cục bên đây, hai cục hai bên nó bự hơn các bạn nên nghe tôi tôi sẽ cho các bạn than các bạn có thể sưởi ấm qua mùa đông và các bạn không biến thành uh, các bạn không biến thành thịt heo được tại vì ờ uh, có mùa đông mà tất nhiên lên lên lần sao không nhím mày? Yên tâm, tôi cũng sẽ không gọi bạn các bạn là con heo, tôi sẽ gọi bạn là những con dân đáng quý. Không không, tôi sẽ không để các bạn uh, mút chân. Chắc chắn. Tôi có vào nhá. Ờ, được. Bây giờ bây giờ bây giờ ai cầu xin sẻng vàng thì uh, tất nhiên tôi sẽ cho mượn rồi tôi sẽ tôi sẽ làm mấy cái các bạn luôn tôi quý các bạn lắm ờ không tôi vừa đập ờ, mấy cục vàng bằng cúp gỗ nên tôi mất mẹ một số lượng lớn vàng rồi ba cục nhưng mà tôi còn rất nhiều mọi người hãy chờ hãy chờ ngày tôi trở về nhá. Múc chân vui mà <laughs> Sao vậy? Chắc có bạn thì vui Tôi thấy uh, mất vợ Nỗi liềm của người mất vợ bạn bạn phải hiểu chứ lin kẹt hang màu số 2 Tại sao tôi lại tâm sự với bạn với Lin? Anh nhóc! Con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con. Gần là bà. Rất nguy hiểm. Đâu, đâu, đâu, Rồi. Trên một chút, lên trên một chút, lên trên một chút đi. Ôi trời mưa à. Nhưng mà nhưng mà rất gần lava tôi sẽ tham lam một tí tôi sẽ lấy kim cương tại vì đằng nào chết cũng không mất đồ ấy. Rất cảm ơn Saki đã tạo cái chế độ chết không bắt đồ để tôi có thể gọi là hoàn thành giấc mơ trả thù của mình. Giao lưu với Will về xong dụ dỗ Will qua. Xin tọa độ. Ừ, sao dụ được đây? Ờ, xem xem trên màn hình không? Tôi tôi lười đọc á. Ờ, trừ ờ, trăm ba mươi nghìn hoặc là nó Một tí gì vậy? Một triệu ba và âm một chín năm. cố lên bạn trừ ba trăm và trừ một chín năm bạn chỉ biết thế thôi và tôi ở dưới đất cứ cứ cứ xuống dưới một tí nhé tin bạn sẽ ờ, tìm được chỗ chúng ta đến với nhau và chúng ta sẽ uh, gọi là lật đổ cái chế độ này tôi không thể tôi không thể nhìn được cái chế độ này nó nó tồn tại thêm một lúc nào nữa chắc <laughs> chắn rồi bạn đã tạo ra một con người cách mạng Linh ạ không được thôi qua review Linh làm vlog review ơi review. ơi thằng nhóc này cái này gì vậy Ôi, trời nó chị nhanh quá. Ai chà chà. Tôi. tôi đã tạo rất nhiều bàn chế tạo trong cuộc đời của mình. Đây sẽ là cái bàn chế tạo ý nghĩa nhất tôi từng chế tạo tại vì nó là thứ đầu tiên giúp tôi craft ra được một thứ nó gọi là sẻng vàng. Thứ mà có thể giúp con dân của chúng ta mở rộng địa bàn. Đó là những gì mà tôi mong muốn. Trước tiên tôi phải kết hợp cái việc trả thù và giúp dân. Tất nhiên rồi, tôi là người tốt mà. Sao? Thế bạn có muốn mượn sẻng vàng không? Muốn. muốn. Đấy, thấy mối, mối, mối, mối, mối, mối, mối, mối. Kẻ thù đi cầu xin nhau à? Mối. cho mượn đi, cho mượn đi. Cho mượn hương xét luôn nha. tới sáng, tới sáng. Mượn hương xét luôn nha, mượn hương xét luôn. mượn hương xác luôn phải. <laughs> mượn <laughs> Không, các nhưng bạn mượn sao mà các bạn mượn thân xác người cách mạng để làm gì? điện thờ rất là đẹp. Ai quan tâm đến điện thờ? Tôi quan tâm. Tín đồ tôi quan tâm. ok, tín đồ bạn. Chúc chúc chúc các bạn có những giây phút vui vẻ bên cái điện thờ mà đã lấy đi người vợ thân yêu của tôi. <laughs> What? Người vợ. <laughs> tôi cứ rồi cuối dạ, cùng người vợ là ai? còn gì nữa. <laughs> Dạ mới nhảy chứ nham kìa. Sao kỳ à? vậy? không ờ. vợ của ông bỏ đi mất tiêu rồi còn gì nữa không vợ của tôi tai nạn tại các bạn các bạn không bảo vệ cô ấy kỹ càng các okay. bạn phải trả giá dạ dạ, dạ có ông ông có vậy chứ review nhà của không vợ vợ tôi bị uh, lin tha hóa và giờ tôi phải làm mọi thứ ôi cái gì đấy Saki Saki Saki dắt dạ. dắt qua nhà Will đi vừa bảnh coi có gì để ăn cắp không à không có gì để review không à hả để tôi quay cho Will coi các bạn yêu dấu bây giờ chúng ta sẽ làm lên một cái gọi là Ôi, đâu mà có chả có gì cả các bạn các bạn ờ, tôi sẽ làm khoảng ở cho Saki một cái cho William một cái cho mình một cái và cho Lin một cái tất nhiên là mình sẽ không lấy miễn phí của Lin nhà Lin là nhà William đây sao Will Will nhà Will đây Will đây Ờ, Cái gì? À? Tất nhiên tôi sẽ làm à. khoảng 4 năm cái nhưng ờ. mà nhưng mà các bạn sẽ được miễn phí còn Lục ờ, Lin thì không? lục đồ lục đồ lẻ lẻ lẻ Will về bây giờ không lục được không lục được không lục được không lục được lục cái gì lục đồ lẻ lục đồ lẻ Will về bây giờ không lục được rồi lục cái gì hả lem lòng lem lòng lấy gì hả tôi Tôi nhốt rồi bây đang rất muốn nghe tiếng rung nham mà mà tôi toàn nghe tiếng các bạn nói chuyện Làm gì chưa có gì đâu lục lọi gì hả lục lục lục kiếm cơ à, bị phát hiện bị phát hiện chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy à! chạy à đang no no no cứu giải cứu giải cứu phải hóa ra cũng đang đi mai à ok các bạn thấy không xây xây đang đi mai để để giúp cho cái cái của các bạn cái cái cái dị giáo của các bạn phát triển hơn rồi các bạn lại không bảo kê được xây các bạn thật là đây rồi bây giờ hai đứa luôn trời ơi trời ơi xin đôi xin đôi em bước đó saki bước đó saki bước đó đúng rồi bước đó cứu Mấy con cá. Xung quanh vậy, ắt là có kim cương. cái, cá nhà nó hỗn láo. Ây da. Nó sẽ kỳ. Tôi không có cười, tôi không có cười. Mẹ lại để nô tỳ chết rồi. <laughs> Mấy hàng nhóc. Ha, các bạn bạn nói gì tôi đấy? Xây đi mai ăn một mình. Yes, một, phải một, chứ. một cao yếu quá. Ở đây cũng có một cái hang nữa này tôi tự tin bây giờ tôi có thể craft ra đồ và tôi có thể xử lý cái đống rong này tôi có 22 sắt tôi sao tôi không làm thế nhỉ đủ gỗ mẹ gỗ no, tôi có thể no, no, tôi thể làm được cái khiên nữa cái siêu <gasps> cái chị nhỏ thôi quy phát hiện Will <laughs> kiểu à hả với chị nhỏ thôi quy phát hiện rồi làm gì trong đây ừ. chùm đồ chứ gì chùm đồ à Ê! anh thật thế <laughs> thành thật không có ai làm gì đâu không có ai làm gì đâu không không có không có làm gì hết không có làm gì hết hả không có làm gì hết à. không có làm gì hết tôi không có làm gì hết là chứ là chứ là bị phát hiện bị phát hiện à! tôi bắt quả tay rồi nhá à, không biết gì hết không biết gì hết không biết gì hết không biết gì hết có quỳ xuống chứ làm gì đó quỳ xuống sao đây quỳ xuống ừ. quỳ xuống bắt bắt Chào đây <laughs> trời như nhà người ta lục lọi là sao không biết không biết gì hết không biết gì hết trốn trốn lại đây bắt quy xuống bắt quy xuống đúng rồi bắt quy xuống trốn trốn trốn cái gì phải phải bắt quy xuống kêu nhà người ta lục lọi ăn trộm ăn cắp là được rồi tôi nhốt lại tôi bán sang trung quốc trung quốc ai tôi làm nhiều tôi chỉ ờ, nữ thần nữ hay là hay là quỷ thần cũng bán sang trung quốc thôi bán cũng được lá phết đấy nha ờ được giá phết á tức là đi trốn sao ta không bán Chứ được tôi... không bán không bán làm việc được thì bán lấy nội tạng thôi bán cục sừng no, nội tạng nội tạng nội tạng nội tạng ừ. ờ. nội tạng bán cục sừng được nhiều tiền ờ bán cục sừng trước đi nó sẽ được kiểu là nó sẽ được kiểu là của ừ. lại à của lại sau đó sẽ được nhiều người săn đón và sau đó là biết hậu quả rồi đấy lên ừ You know what you know about rollerblading. No, không phá được đâu. Cô quá, đừng có cười nham hiểm như vậy. <laughs> cứu tôi trời ơi, cứu tôi. Ai sẽ <laughs> chịu? <laughs> bé biết lỗi thì tha lỗi bé. Còn phá nữa không? Ôi, bé biết lỗi thì tha lỗi. Chào hỏi nãy giờ có làm gì không nãy giờ cháy chứ chứ tao làm gì đâu ôi biết không không làm gì đâu là làm cái gì đi không có làm gì thiệt mà chào làm cái đi <laughs> đừng tha đừng tha hồi <laughs> nãy ức hiếp Saki đúng không Cảm thương quá ơi Saki à cứu với Saki nè đúng rồi Đúng Ê, làm cái làm cái khiên như nào nhỉ Saki nhỉ? Sao hãy làm đi <laughs> Khiên bằng sắt như gỗ Đúng Khiên bằng sắt Ok Đó tôi đã thoát ra được rồi đó Nên mình làm Ờ à, lần sau nhốt là hỏi ra đó giờ thì tôi sẽ cắm những cái cặp ở đây <laughs> Không biết hình như nào Mình tìm nhưng mà không tìm Lên lên lên lên cho À đây đây đây đây đây đây đây Cho lên cái này Nó còn nó còn bất ngờ nó rẻ hơn mình nghĩ Ờ thương vậy sao Ôi tôi nghĩ ra tên của con của tụi mình này đó kia <laughs> Tôi thấy thương số phận của Saki. Bây giờ bây giờ là từ um, từ anh thợ hồ bây giờ thành phụ hồ phụ hồ thành anh thành thành nô tỳ rồi. Thương vãi, giờ nó không biết phải làm. Giờ Saki thành nô tỳ rồi. Đây cái bằng đèn nè, cái bằng đèn nè. Đã. Muốn quần đâu rồi ta? ở à, đây. Giáp và giày à? ok. Ủa lên có cầm cái quần của Saki không vậy? Hả? Có cầm cái Đâu Linh có lấy cái quần của Saki đâu. quần đâu mà ta? À, tự nhiên sao bị bắt cái quần nhá ờ, ờ lấy người ta thì nhận đại lấy đi còn làm một mẹ cái quần có đáng bao tiền đâu phơi ngoài tí khô cũng lấy mất <laughs> Apple Vậy mừng của Apple, Saki á, Apple, Linh không biết gì hết. rồi chứ Apple này thì nó nó hơi quá Linh nhá dạ, xem như nào mà đối xử à, với hai cái quần bạn như thế Hai <laughs> không theo đâu <laughs> nói thật nhá buồn tôi buồn thay các bạn luôn à, không có không có làm được nha dễ chăm rồi gì đấy biết rồi biết rồi chăm rồi gì đây đây là nhà của Will không có chế tạo được phải kiếm chỗ khác không có chăm đồ nha nói trước á đâu có ai lấy đồ gì đâu tự nhiên tự ờ tí tôi thông ấn lại là sai không ai chế tạo mà <laughs> à bé ơi bé bây giờ nâng cấp trang bị à cái này là muốn bị nhốt mà Đỉnh. Trời ơi, quà tặng của tôi cho ông mà sao Biểu hiện là muốn bị nhốt lại đó. đó. Ôi, mấy làm quà đây. tặng Khai Trương mà sao vậy? Thôi. đừng Cứ đạp đi như vậy để rồi phải. Anh em không? chúng ta phát tài rồi. Tất nhiên công cuộc xây dựng đất nước không thể thiếu công cuộc uh, làm kinh tế đâu mọi người Cho nên là chúng ta sẽ ừ. vẫn phải đào những thứ mà chúng ta thực sự thấy nó là có ích Gì đây? Chuyện gì xảy ra Cái gì đây? cái gì đây cái gì mới xảy ra vậy <laughs> ôi của hang này cũng to phết mọi người tôi sợ tôi ngã ờ. chết rồi của hang nước này ờ nên làm cái biển không có được nha Ê nhưng mà có một vấn đề là hang đéo có heo gì gỗ à heo gỗ à suy là dụng cụ đánh lửa đi ờ, bên cái đèn thành có thải được rồi tí nữa tôi làm tí đéo tôi làm luôn Mẹ. tôi đã có bật lửa bây giờ ai muốn nói chuyện hả ai muốn nói chuyện đứng ra đây ai là người lãnh đạo ở chỗ này ui anh em nhìn thấy những gì tôi đang thấy ấy. ờ nó là ba cục à, không sao ba là nhiều ừ. Ừ. À. Ôi, ở đây có hồ bơi luôn nhà Win có hồ bơi Liêm luôn lần đầu chơi Minecraft á Liêm muốn chơi Liêm muốn chơi một cái bức tượng rồi ghi ghi là Liêm tặng cho Will tượng thờ dạ, Trời sao? thờ tặng uh, tưởng nhớ đấy Will sao <laughs> ý kiến gì để tôi tôi nhốt lại bây giờ đó <laughs> để Will giờ dạ, không sao Will nhớ đến ừ. để để Will nhớ hiến tới mỗi ngày chứ chứ không tiếng phải là nhớ đến mỗi ngày à. yêu luôn đó và ấy áp thật vậy. Không phải à, tin được. đây có cái chữ chấm. Con quỷ đây. À, dưới đây là gì vậy? Ừ. Chồng nhiều thế sao kỹ? Chồng nhiều hay sao lại chồng khúc này? Ồ, oh, dưới đây oh. có tầng hầm nè, có loli không? Ồ, oh, có có loli dưới đây nè. Cái gì vậy? Loli đâu? Cái gì FBI như vậy? Thì có loli mà, loli đâu? Tôi nghe thấy FBI lâu đi đâu thôi được rồi đúng, đúng, đúng, đúng. Ê, lúc ấy mình vào một đường nào rồi mình đéo nhớ mình ra oh. <laughs> Sao vậy? Mình nhớ mình vào một cái đường mà nó có thể có nhiều nước <laughs> đây, đây là cách người biết chơi xây hầm Này này xây hầm phải đây xây giày đúng không? Oh. Sao kia nghĩ sao vậy? Có một, một cái điện thoại dưới lòng đất nữa Đúng rồi, cái có dưới lòng đất một cái điện thoại hầm cất <laughs> ba cái kiểu tại vì trước cái điện thoại nó là điện thoại với hầm đất cái sau cái nhớ lại cái vụ hầm cất cái trên chuyên của tôi <laughs> có có một người có một người vô comment lên lên stream của tôi nói là <laughs> chị làm thử thách 24 giờ sống trong hầm cất Sao kia lại đây tụi mình làm thử thách nè 24 giờ xây hầm ok. Ai đi hắn khách gì kỳ vậy? Yeah. Dạ. Chết thôi, tôi bị kẹt rồi, em <laughs> ừ, stuck rồi. stuck rồi, stuck rồi. Ủa đây, hết. đây là Win ngoài ta tưởng là Blin. Ồ. Ờ. Hết, Step Brother. Stuck rồi. Ờ, rồi, đi xây hầm cất, đi xây hầm cất. Đúng rồi, đi xây hầm cất. đây, hầm cất nè. Đây, đúng rồi sau khi chơi Minecraft thì tôi mới hiểu tại sao xây bỏ tôi chơi Minecraft được rồi <laughs> Mẹ đi mai cuốn vãi luôn đúng rồi đi mai cuốn lắm kiểu cảm giác đập, đập đá rất là phê rất là sướng ừ. ờ đập đá phê vậy sao ồ oh, tôi đánh được mỏ mỏ ấy, mỏ lava đó anh em à, làm sao đấy làm ra cái bàn chế tạo vậy được rồi Saki làm đi và ai vô dụng đến mức đấy luôn á <laughs> Trời ơi, người đó biết chơi mà, trời ơi Đây này, mày với thằng này. Đây là đặt ra, đặt ra <coughs> Anh sao làm cái... À, à, đây nè, đây nè Đã, đã, đã, đã, đã Ủa, sao giục ra vậy? <laughs> Rồi, người nhà quê Gần vô cùng anh em ạ, tôi nghe rõ ràng. Nhà quê cần cây cuốc sắt. Đấy. À, không cuốc đá đi. Cần thế. À, cuốc, cuốc, cuốc, cuốc, đâu rồi? Cuốc sắt chứ, ờ, Linh có sắt chưa? Chưa, Linh chưa có gì hết. Đây nè, Linh chỉ Saki... có tấm thân cửa hàng thôi. là cây cho Linh sắt nè. Ừ. <laughs> Ừ. Cảm thấy mình tiến hóa hơn một chút rồi. <laughs> tiến hóa. <laughs> À, làm sao để tập cút ta? Bấm chọn cái ờ, cái cuốc chim á, nó có ba ván gỗ với lại ba ba sắt với lại hai gậy. À, à, nó ở à. trên này, tôi có thấy nó ở trên này xong mọi người Cái cây gậy cứng cứng dài dài đây nè. Sách rồi nè. Đó. Hé, Đó có mấy phải là mai à, đúng rồi, đúng rồi sực Daisuke. Dạ. mình có cút rồi. Được rồi, bây giờ mình xây xây điện thờ tiếp thôi. hay à, không chỗ này cái bờ rộng à có cái hồ bơi này à, hồ bơi Tôi tính đồ trong lúc sao kia có cái bảng không? Cho cho Liên xin cái bảng dạ, gì? Bảng Bảng Dạ à? dạ dạ. Có thể với nghe là cái lava ở trên này ấy mà. Nhưng không có bảng rồi. À, có rồi, có rồi, ờ. có rồi, Linh có bản này Linh có bản rồi. Này này này này này này này. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Drama phải <laughs> kia này. Mai thứ hai không đi học ngay sao mà phim lâu hết. Ờ, là Nguyễn Nguyễn học đâu? đi học. Đấy. Ở đây chúng tôi không phải con người. Mà. Chúng tôi không phải con người. Biết làm gì trong tiệm bánh thôi chứ Linh đâu đi học. À. Bởi vì tính toán giỏi lắm phải ờ, biệt tài biệt tài nó gọi là biệt tài nghèo tính, nên là tôi tính nhanh thêm tiền uh, ờ, như play duo để tôi thêm. được đi học Chưa, để xếp lên làm trong tiệm bánh mà làm trong vị trí hôn ngân tính tiền giỏi lắm mọi người rồi rồi đi đi đi đi đi đi thôi đi thôi đi thôi chạy thôi chạy thôi, chạy thôi chạy thôi chạy thôi xây hầm cứt xong rồi <laughs> <laughs> hầm cứt hầm cứt cô linh yeah một cộng một bằng Saki một cộng một bằng Saki được yeah. à, dạ. làm sao để đi lên oh no à, sự thật nổ não à, chúng ta không thể nào ra được đây được <laughs> à, lên sự thật nổ não một một cộng một bằng Saki lần đầu nghe thấy đấy uh, à, sự thật sự hồ thật biến liên... Việt Nam chưa ai biết tới luôn hồ liên hồ biến liên quan đến William ờ à, cái gì sao Saki À, không ô biến linh qua chỗ ờ, xây số 2 thì chụp phải à ừ. ok Ôi. ok <laughs> trời ăn cái dịch chuyển trời ơi hung hung say luôn sao trời ơi á à, đã quá đã quá đã quá trời ơi tôi tôi vừa mới môi chậm môi với say này à, chạy luôn trời <laughs> ơi trời ơi dễ thương vậy sao ôi mẹ tí thì ăn đòn tí thì mẹ tai nạn nghề nghiệp đá đè chết lại nữa sợ vãi tôi cứ bị tai nạn ờ, nghề nghiệp với mọi người chị thôi Cứu... không chơi không chơi gì biết không chơi gì biết ừ. không cho gì biết à ok nice chị hơi chị hơi chị hơi chị hơi ờ, sao đắt kia lai chai lai chai lai chai chỗ này hơi chỗ này hơi tối phải có cái đốt tôi xin cái đốt cô say mới được xin nhá lấy đi đừng xin ờ, có đốt <laughs> sẵn rồi có đốt rồi có đốt rồi Dạ, có đốt rồi. Gì? Game được 4 tiếng rồi hả? What the hell, what the hell. Tôi chết này, chết này. Tôi đã bị nghiện cái con game nè. <laughs> Xin luôn info của anh giọng trầm như tính tầng địa ngục được không á? Giọng trầm như chính tầng địa ngục à? À, William. À, à, đúng rồi, phải ăn cho, đừng có bị mất máu. Ờ, à, điều gì? Được, được xin info. Hello, Jim. Xin info. Dream. Thấy không, từ, từ đầu đến giờ tôi còn không được xin cho dù tôi cú te nhất. Cú te. trên sao tôi lên trên lại được bây giờ tôi muốn lên trên info ở ờ, trên cái phần miêu tả stream đó nha em bọn tôi đều để ở đấy cả trừ ờ, trừ link ra link không để của bọn tôi ờ link không để đấy cái trừ cái link nào của tôi đây hết á có có có liên có để trong phần mô tả nhưng có. mà sau khi còn um, sau khi còn mấy cái cuốc đồ Tại, biết sao tại bữa nay liên bị uh, bị lỗi cái xong cái rồi chuẩn bị cái quỳnh quỳnh nhắn lên tôi không cố ý đâu à, tôi biết bạn cố ý tôi rất không hiểu không cố ý mà không cố tôi, ý tôi vừa kiếm thêm được vàng cho các con dân để các con dân có thể mở rộng đất đai tất nhiên tôi sẽ không cho lìn lại <laughs> là tôi lại không cho tôi tôi đã làm gì sai không rơi rất nhiều sai sót trong cái khâu quản lý quản lý gì cơ ờ, ừ, đã tập tôi cảm giác là lava trên này đúng rồi đúng rồi lava lava trên này rồi mọi người Okay. Ờ. trên trái này tức là tôi sẽ đào qua bên này một chút để tôi kiểm tra để <laughs> làm gì vô đi vậy bù đây làm đám cưới của linh các linh hồn hay các thường của trường khác không nhỉ phải mình mình phải hoàn thành công việc của mình Saki ơi thì, thì các linh hồn có tác dụng gì không nên là mấy bu đông như vậy biết không linh hồn các các linh hồn đây thôi không có cái gì để làm cái cái triệu hồi cái con bot triệu hồi bot ok các linh hồn với lại một cái đầu lâu của con Ender con Ender gì ta nó làm sao lên lên lại mặt đất bây giờ cầu xin đi không tôi quá chết cái này không được đâu nên phải đặt cách nhanh nhất đập, đập đá lên trên tôi sẽ cầu xin thần đất đập đá dưới đường lên trên lại với mặt đất cả <laughs> <clears throat> thần đá mấy ờ, tầng địa chất này không ổn đâu lắm mọi người lên đập đá trên xong rồi lên à, đặt lóc dưới chân á lên nhảy lên trên lóc đó à ok vừa đặt vừa đặt lóc dưới chân người nhảy đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi, anh em đây rồi đây rồi chúng đây, ta đây, chúng ta đây, kiếm được mẻ lớn nữa rồi đá đá tôi cần bú đá không thấy à. Em nếu mà muốn đá có thể vào xưởng đá của nhóc Duy uh, Discord để chết vãi lìn. Cái gì đi ra phải kiểm tra là nha. Chỗ này phải có kim cương mọi người ạ. Hỏi người đập không đá. tin là một chỗ như này không có kim cương. Đều là giờ giờ thích kim cương rồi cả. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tôi thấy rồi nhưng mà tôi không đập được tại vì tại vì là tại vì lúc này tôi cầm đồ cùi quá. Bây giờ tôi đã khát. Ừ vậy sao? Tôi không biết làm sao mà Nước. Sato kiếm được 34 khối kim cương. Sato ăn may hoặc là Sato ờ, dùng cheat nhờ tôi sẽ thiên về Sato ăn may hơn. Tại vì Sato ăn may rất là nhiều. Sato, Sato, mẹ Sato gọi là cái gì Sato mẹ, mẹ mở ra được con ờ, con skin uh, Butterfly uh, Asuna miễn phí. Ồ, oh, xịn vậy? Xịn mới vậy. Ái luôn luôn. Trời idol của tôi hâm mộ à. Hâm mộ. Tôi tôi tôi gọi idol của bạn là là chó ngày mà giờ tôi bị lướng bởi là va mày quá tôi lên kịp à, ừ. mày quá tôi tôi tôi tôi, kiểu là nếu mà ai chơi thần tôi sẽ gọi người ấy là chó ấy. <laughs> Oh my god. Ừ. Gọi gọi bạn là chó nhưng không sống chó với nhau là được. Tại tại tại ừ. sao tại sao gọi hai đấu tôi là chó không được. Tại tại vì uh, bọn tôi quý nhau. Đơn giản thôi mà kêu gọi ai kêu gọi Sato của tôi là chớ được không được đâu để ờ, tôi quý Sato của bạn à, tôi gọi một bạn sắc cái cái cái thời cái thời mà cái thời Sato còn chưa đến 100 người đăng ký tôi đã biết Sato rồi vậy là hai người đã quen nhau từ lúc đó à quen từ lúc đấy rồi từ cái thời cái trường tắm mưa à <laughs> thời đấy mấy tháng trước thôi mà đâu đâu đến mức đấy đâu à tối quá no tối quá tối quá tối quá tối quá tối Ê, quá nếu mà tôi đập xuống này sao? Nó sẽ thành Ủa, khoan, Obsidian. cái nhà của ờ. cái nhà của Saki chăn rau à? Anh nghe Trong- mà, tôi vừa tôi vừa Cái nhà đào. Saki ở trong cái khu bao á. Ok. Tôi vẫn nghe tiếng coi. lava anh em. Tôi vẫn chưa bỏ qua. À. Chay. xong là tự tử rồi xong cái nó bao về cái ờ, mặt đất nữa không Đúng rồi. chắc chị quá Nhưng mà nhưng mà nếu như mà chơi kiểu mà không không không giữ đồ thì sẽ không thể làm thế được. Ờ. Tôi rất thích đi mai ờ. mà cái việc đấy nó khá là ngăn cản tôi đi mai. No. Tại sao hai ta đứng chung một chỗ rồi ha? What gì đấy? <laughs> Hai ta chưa nằm chung một giường là may. Rồi đang lóc lên trên đi. Nằm chung một giường rồi. Vãi. đây rồi đây. Vậy mẹ. Nằm chung lên trên. tao tao tao tao mang hai sẽ... cái đi mai hết mẹ cả hai cái cái thật rồi đang lóc bên trên tiếp giờ thì ờ... chẳng còn tí ấy chẳng còn tí sắt gì cờ lê bên ờ, bên ờ, bên cờ lê bên ờ, bên Saki Sinin Four à? đúng rồi cờ lê bên Saki Sinin Four cổ quá để gắn cái linh chưa không gắn linh vào vào kênh của khác ở đâu Đu, đu, đu, đu, Vẫn stream luôn. Cái gì đấy? Cái gì vậy? Chào Sao thỉnh thoảng cứ thông báo gì vậy? Hamakawa Haruto đến với stream nha. Ủa? Ê, nó có thông báo gì vậy Saki? <laughs> thông báo gì? Cái thông báo gì nó hiện cái gì nó có deny các thứ ấy. Deny là sao? Từ, từ chối hay là đồng ý tôi không à, biết nó sẽ có là thông báo là khi mà có người nào đó đến muốn muốn tên lời telebot cho mình á thì mình nhập cái lệnh TB accept là được à tôi không biết nhập thế nào nên tôi không cho TP để nó có trên nó có trên chat á nó hiện cái cái gợi ý cái lại trên chat á nếu à. phải đồng đồng ý thì là TBSF còn từ chối hay là TBDNI cứ nhập hay cái lạnh đó là được tối quá không biết đường no có cách nào để tự tử không đây rồi có. đây rồi để xuống chuột nhà mà cắm cắm cái đuốc cắm cái đuốc kinh mẹ nữ vừa mà cũng phải đi mai à, đúng là không à, à, à, phải thăm ngàn đâu mà à, không thật ra là không làm mà đợi có ăn không được đâu nếu tôi bị gớt xuống chỗ Saki chứ không phải Saki leo lên tới ra là vậy bé say rất từ nơi cao Hèn chi leo nãy giờ không lên tới trên hay là bị rớt sốc sốc đầu đời không <laughs> thể tin là mọi người thích xem mình đập đá đập đá chiêu mà thêm xin khá info của anh tóc trắng đập đi để cái nữa xong kia mình sẽ kiểm tra lại nha thì nếu đập nếu đập đá thì ban stream bây giờ <laughs> tôi tự đập đỡ căn bị Nam tôi không muốn bị ban đâu chưa bạc kiếm tiền nữa bị ban tôi khóc quá không ạ à, tôi nói suốt đừng lo đừng lo kênh tôi kênh đá mà ôi trời ơi lo mấy cái vô vẩn này đá cho mình lên đâu rồi à trên, đầu rồi lên trên đây nè lên trên đây nè Ê, đập mà ai đó tìm được diamond à đi ăn với sáng thôi thế chị thấy anh sáng rồi thế anh sáng rồi dễ dễ dễ dễ tôi thắng rồi tôi sẽ tự tử vậy tôi tìm một cái hang khác tại hang này tôi mất kiên nhẫn với nó rồi à không nó vừa cho tôi cục sắt ô <laughs> tí cái mẫu đơn có tác dụng gì không ngoài sao gì cái gì cái mẫu đơn <laughs> nãy, giờ mẫu tụi mình lao đào lên tới núi luôn á mẫu đơn không hay Hèn chi lên lâu hoa mẫu đơn này hoa mẫu đơn thì chỉ để trang trí trang trí hả ừ. bụi hoa hồng cũng vậy cái gì vậy cái gì vậy lông vậy tôi sẽ chinh phục chỗ này Đây sẽ là nhà của tôi à, Cái chỗ này No Tôi không phải tin các bạn đã chết một cách thật là no. vô lý Saki Saki Ờ dễ thương vậy Ờ Đây rồi, Ô, lạc ở đây rồi, bây giờ cái Thiên vô. Ôi, dung nham kìa. Làm Không sao đến mất đây nè. Lấy cái lấy cái xô mình sắt Ê, Saki có có khả năng nào mà càng đào xuống dưới sâu mà càng có nhiều kim cương không? Có đào khoảng chừng xuống đất nền đó thì đào ra khoảng hai block là có kim cương. Đào một Đất đợt hầm, đào một đợt hầm có kích thước 2 x 2 phải ai nó là một cái kiến thức vĩ mô ok dù sao cũng cảm ơn tôi đã biết nhưng mà sao quay về quay về điện thoại sao bây giờ chết cầu màu đen kìa nó bị lạc rồi nó Enderman nó cái điện thoại rồi Enderman à tôi thấy Enderman dắt về điện thoại với ờ, tôi tôi không biết điện thoại nằm đâu nó ờ, giết mình được, rồi, bây giờ tụi mình sẽ xây thêm một cái điện thờ mới ở đây nữa đúng rồi tụi mình sẽ thu thập thêm tín đồ liếm chân lý không hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý ai nhớ sai sai sai sai sai sai sai sai thấy không bạn Sato bạn đã lên tọa độ nên thời chúng ta chúng ta chúng ta phải làm cái gì đó nghỉ, chân cái này chân chắc cái cây này hơn ngủ hơi lâu ạ à. chúng ta có thể nghỉ chân ở đây rồi lên biết con này con gì không em cảm giác chị à, cảm giác của chị thế nào khi chơi cùng ba ông con trai rất vui khi gặp C <laughs> đúng vậy tôi nói thật nha nếu mà không có tôi c sẽ không ở đây đâu nên là ờ, đừng ờ. đừng đừng đừng quên gắn link của nhóc Duy xuống dưới phần mô tả dạ Cảm biết sao lên 600 sub rồi làm muốn giúp tôi lên 600 sub thì <laughs> các dạ, bạn hãy giúp tôi lên 600 sub nhé ok thank you ai lại chơi tồi hết <laughs> Ai lại chơi tồi không gắn chứ Không sao, dù sao cũng rất vui được làm quen Là tôi <laughs> Rồi, rất vui được làm quen không cay, còn tí phải đảo chính cho mất hết đồ bây giờ <laughs> Lúc đó lại kêu tôi, tôi, tôi cùng với trầm cảm Sao kia tìm cách bây giờ điện thờ sao kia hỏi Chắc là chắc là con bây giờ điện thờ đó Mẹ, tôi chấp bạn tôi chấp bạn cả cái căng luôn Ơ, oh, ánh vàng. That's my Lụm, lụm, lụm. <laughs> Đúng là này lụm không được. <laughs> Đúng là tư bản. Lụm. Tư bản vãi. Tư bản vãi. Không, không làm, được làm, rồi. Làm gì bớt tư bản đi. Mình cần làm cái show đúng rồi. Ngon. Ôi, hai, là... hai ông gửi link qua Discord cho tôi nha. Tại vì bữa nay tôi mới biết hai ông. Okay. Mới biết là collab. Cái tôi chưa từng biết vải của à. sao không nói với bạn là khô collab à à có có nói nhưng mà có chỉ nói là giúp view thôi để tôi gũ mà tôi gũ tôi, tôi, tôi có nói nóc duy nữa mà trời ơi có hả tôi có mà có đây dạ tôi vào tôi vào tôi chào nhưng mà chắc là bạn không quan tâm kính chat ok <laughs> tôi cũng am phai am phai không sao không sao thương thương làm lại ờ <laughs> à, tôi bị giăng game rồi đèn đến lúc lật đổ rồi nó giống như kiểu nó giống như kiểu Ê, nó vào là tí nó vào tiến vào vào lại không thấy cái đèn đâu là vui luôn mọi người biết là mọi, mọi người biết mất. là cái đòn bẩy để gọi là mình có thể ờ, nổi dậy thành công và à đâu mình có thể gọi là giành lại chính quyền vào năm 1945 là gì không là việc ờ, pháp uh, chiến thắng chiến à. thế giới thứ hai và sau đó là pháp bị suy à. yếu okay, thế cơ bản là <laughs> với cơ bản là thế này nhá với cơ bản là lúc đấy là nước của chúng ta đang bị bọn nhật bọn nó ấy bọn nó xâm chiếm chứ không phải là pháp bọn pháp bọn nó đàn bà bọn nó bọn nó bọn nó đầu hàng <laughs> đi con mẹ cuộc đời về gì ở Việt Nam à tôi tôi sẽ gắn linh hai người này vô tôi không thể tin được tôi đào xuống lava <laughs> rồi sao hiểu luôn nhưng mà tôi chưa chết nha hiểu luôn tôi chưa chết nha tôi chưa chết nha tôi chưa chết nha tôi sẽ chết tôi sẽ chết đi con mẹ à, chết rồi đào hồ ôi ai ai ai ai ai Ừ. Không xem, không xem, không xem, không xem, không xem, không xem. Hello Phụng, chào mừng đến với stream. Cay phải rồi. Nhất chi đã bị thiêu chết. Bạn biết điều đó nghĩa là gì không? Là chúng ta một nổi dậy đầu. <laughs> một đống cho đi báo thù sao? Cuộc nổi dậy đã bắt đầu nào. Các bạn nào, các bạn hãy ra điện thờ của lin Tôi sẽ phân phát cho bạn mỗi người một cái sẻng. Tôi quý các bạn không? À vậy này lin vậy này nhất duy điện thờ đó tôi tạm biệt điện thờ của tôi đây bây giờ tôi phải à. off stream ở <laughs> ờ, off gì sớm ấy từ thử để tôi phản dạ. yeah. nói giờ sớm cái gì 11 giờ 12 giờ gửi ở lộn <laughs> bình tĩnh ờ, phá điện thờ bạn đã làm gì à làm đây rồi điện thờ chúng ta đây rồi Ây da, thế này nó bắn trần rồi các bạn muốn mở rộng địa bàn của các bạn vào những cái sẻng vàng thân yêu không no lên cho tôi tay lên với cho tôi tay lên qua điện thờ với no <laughs> no không tele tôi đây rồi Đúng vậy. Các bạn thân yêu ơi, tôi đang cầm sẵn bật lửa trên tay đây. Về về xong thấy điện thời cháy không? <laughs> Bình Hải là lên ơi. Từ từ, tôi phải tôi phải làm quả gì đó thật ngầu quá. Ui ngầu vãi. Bên này bên này. cái gì mới xảy ra đó. Bên này bên này. Ngầu vãi mọi người, ngầu vãi mọi người. Ngầu quá, mình ngầu quá. Cái điện thờ của tôi ổn không? Điện, điện thờ của tôi ổn không? Qua đây qua đây qua đây Ngầu quá, À, ngầu quá, mình à, ngầu quá, a, mình ngầu quá! mình ngầu quá, mọi người. Giật quá, giật quá, giật quá. À, Tôi nghĩ là đồ Ripper, đồ Ripper, để Ripper, Ripper, Ripper, Ripper. Tôi cũng nghĩ là đủ đồ ấy, cho nên là ừ, thôi, mình thấy mình thật ngầu. trời nó nổ. Hổng nổ mọi người, mọi người về nhà chưa? Nhanh lên, tôi có đồ cho mọi người này, tôi quý mọi Có người đồ gì? Tôi chờ đây Bạn bạn muốn sẻng vàng để để nâng cấp địa bàn của bạn lên không? Ok luôn. Đó, được chưa? ấy bây giờ bây giờ bây giờ các bạn muốn đảo chính không? Các bạn Đây đảo Đinh ơi, Đinh ơi. Đinh ơi, Đinh thơ, Đinh thơ, đúng rồi Đinh thơ cô bé. À, Đấy, ôi, tôi Basaki kêu nó không gớt kêu nó súng mà. đi vòng chán quá. Cái con Ripper nó nổ rồi, nó không có đéo súng được. Mình phải giết nó. các bạn các bạn các bạn chưa về nhà. À? Các bạn về nhà. đây. Basaki xem có gì vui không? trời tôi sẽ tới Nghe đây tạm biệt của Đinh của tôi lần cuối. Ừm. Đớt cát coi chim quay quay hoài Sao thu à? Oh, hello Người thành công đừng có lối đi ghi À lại Lại bụng rồi Quay đâu bình thường mà bụng Quay đâu Anh Điện Thờ Nhớ sống tốt nha Điện Thờ Ở đây có lò nha Ở đây có lò, lò, lò nấu không? Ui Sato thank you Arigato Sato Ngon đấy Sato Ủa các bạn bỏ đi rồi à Các bạn không vào điện thờ của các bạn nữa à Buồn thế Từ từ Này sao trên đó lại xíu Đặc cầu lắm Đấy bây giờ mọi người biết ai là vua ở đây rồi đúng không Yes And, ừ, tạm biệt mọi rồi. người nha, tạm biệt uh, chat nha. Khỏe từ <laughs> từ vào điện thờ xem. Vậy là đến No, đừng có làm gì điện thờ của tôi, điện thờ của tôi phải sống tốt biết không? Vậy là đến lúc xong việc à? Tôi không nghĩ nó còn là của bạn nữa đâu. <laughs> Vậy TB gì qua đây? Sao TB Duy qua đây làm gì? Từ từ bình tĩnh. Chúng ta nó là Ôi phản động. <laughs> tôi đến đây từ lâu rồi, hiểu không? Đây. Cái điện thờ này sẽ là của tôi. TB Will này. Ờ, wow, TB bên này nè. Cái điện thoại sẽ là của tôi. Hai, hai người gắn link, ở là gửi link cho Liên đi, để Liên gửi gắn link luôn. Ở, ở cái Discord ờ, phần phần phần phần phần phần coi. Hai gửi link. À, ờ, đừng tưởng đồ kim cương bling bling mà ăn được tôi nhá. Cẩn thận tôi đốt nhà đấy. Không đùa. đây là chúng ta nó là làm đẹp đây. Yeah. Dạ. Ai mới đánh tôi phải không? Ừ, lấy thật cái đã. U. Đó xem là ai đánh. Nóng bỏng thì sao? từ từ từ từ ờ ờ ờ cho Saki cái này Saki gì đây chụp hình hay làm gì đây mà đứng đây đứng đây chụp hình uh, à, xăm biệt nè ok ok xăm biệt con người nè ờ, tôi tôi cho Will yes cho gì tôi, ném sảng vàng các bạn đó ok cảm ơn nhiều nhá ok nha tạm biệt mọi người tạm biệt chào tạm biệt mọi người chào tạm biệt tốt tốt này đã ừ, có một đêm ngủ ngon còn ông gì đừng có đốt nữa đốt <laughs> <laughs> giờ biết ai nắm quyền đây giờ hả ai dạ dạ bé biết lỗi rồi bé ra đi đi <laughs> chết mẹ rồi cái này tha cho tha cho cái điện thờ của tôi đi đừng bye bye, đừng có mà phá nữa gặp mọi người ở riêng lần sau như bye bay. Ok, bye bye. Mọi người lần sau lần sau tôi sẽ đốt cái điện thờ này thật tôi không đùa nữa. Cảm ơn mọi người đã ghé. Sau cái điện thờ này chắc chắc là khó? Ông à, cái gì vậy ơi? Ôi sao kỳ nóng bỏng vậy? <laughs> Ô nước nước nước nước nước. Một chết rồi thì một chết rồi. Lần sau tôi sẽ xây điện thờ bằng vàng, ông đừng có hồng mà đốt cái điện thờ của tôi. <laughs> bằng vàng được. Ông chơi cho nó xảy ra đi. Fortuno Parker. À nó chính là bạc thảo bạc thảo quỷ vương à từ từ tôi phải sửa lại cái bảng này không nhỉ tôi không sửa được đồ nhà ấy rồi Ê bao giờ bao giờ sửa cái này gọi là nó nó sẽ gọi là phòng ngoại giao không? Yeah, dạ, của của Duy. Yeah. Không dạ. không thể để cái này được. Đi rồi, đi rồi, đi đi rồi, đi đi rồi. lên lên lên đi rồi. lên đi còn đó Đi rồi. <laughs> ok cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người đã ghé tới uh, Chơi dạ. Linh nha, Linh sẽ okay. stream chúc mọi người ngủ ngon. Vui vẻ, ok. Hello Caron TV, hello. Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Hello, chúng ta chúc bạn có buổi đêm à. vui vẻ nhé. Hello, từ từ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn, bạn có dấu tích xanh nè. Wow. Đỉnh vậy. Wow. hai triệu tư sắp. Wow, hello. Ừ. Wow, đỉnh vậy. Hello. Chúc bạn có một, một buổi tối ngủ ngon nha. <laughs> mọi người mọi người đi ngủ hết <laughs> tôi cũng